ghê khoảng cách sẽ cuộc tình chúng mình hạnh phúc nơi đây này tan vỡ yêu thương ngày nào giờ cũng hello mọi người chỉ trong cơn mơ hello trực nhá hello văn thiên nhá hello tuấn anh nhá hello văn hợp em chơi với à để xem lobby xong đã tại vì mình mới chơi xong rồi thì nãy mình tính like rồi nhưng mà nãy mình chỉnh chưa xong á chả biết tại sao đó mọi người ạ thì bây giờ để xem vào game nó chỉnh được chưa nhá rồi mình nhớ anh slide chơi nói chung là sáng giờ mình chưa chơi mấy con rồng nhiều á mình chỉ chơi mấy con gọi là tướng mới thôi thì chơi cho nó quen mặt tướng đấy anh em ạ nhiều quá đợi xíu nhá mọi người ơi đợi cái lobby xong đã give me với anh hải đang đánh sắp xong rồi à, đang đau răng quá yêu thương ngày nào giờ cũng chỉ trong cơn mơ hmm. anh xin lỗi đã không ở bên để em vì lỡ cả tuổi thanh xuân không hiện tướng luôn à anh xin lỗi đã không thể cho em được tình yêu như em mong chờ một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín ui có người chơi được mười mấy trận rồi căng nhờ chơi được mười mấy trận luôn rồi căng đét rồi đấy đét được nhiều chưa anh ơi á em tú chưa em tú chưa em tú mới chơi gọi là vài trận thôi ba bốn trận gì đó chủ yếu bây giờ mình chơi để à, học mình nghĩ là bây giờ chơi để quen cái mặt tướng trước xong rồi mấy hôm nữa có tiếng việt đấy thì anh em tìm hiểu sau chứ còn bây giờ cơ bản là cũng đang tiếng anh á mình chả biết gì cả không hiện mặt tướng luôn này á tiếng anh kiểu không không không biết á thành ra là để từ từ anh em ơi hello vt bạn đấm bạn đấm tôi hơi đau đấy à có không vậy có đấm không vậy không biết là ai đấm ai á mình tính là đánh bài linh tinh lắm rồi đó kiểu đánh mấy bài gọi là zone này thì chơi đấy thôi thì sáng giờ nói chung là em tú toàn là đánh lung chích không mọi người ạ skin gì mà toàn một ngàn rb này mắc đấy hello minh đức nhá hello em nhá hạnh phúc mới này lại tan vỡ yêu thương ngày nào giờ cũng chỉ trong cơn mơ xây ra ngon ừ, say ra ngon xây ra thì là một con tướng bốn tiền kiểu như con uh, gì nhỉ như con ngày xưa là con gì ta ừ như con xây ra luôn con ac á mình thấy nó giống con ac ngày xưa mà ra giống con xây ra nhỉ chẳng qua con xây ra ngày xưa là có cái chiều bắn lông lên thôi còn con xây ra này thì là bắn xong rồi rút về tú lờ hello thế thế hoàng nhá xin slot à để xem đó mọi người để xem còn slot không đã nhưng mà sao lâu ấy nhở rõ ràng là hồi nãy mình thấy còn hai nhà còn hai nhà mà mỗi nhà gọi là còn một chút máu mà combat bây giờ vẫn chưa xong lâu đấy ừ. lâu quá anh em ạ ừ. vào muộn giờ toàn hàng chờ hai mươi mấy nghìn người ở ừ hồi sáng hồi sáng em tú cũng bị như vậy mà nhưng mà mọi người em tú nghĩ là thoát ra vô lại á cảm giác lâu quá thì thoát ra vô lại tầm hai đến ba lần là được hồi sáng nay thì mình à, bị tầm hai ba lần xong rồi sau đó là vào được nhá in game mà từ từ để xem lắm mọi người ơi tại vì nãy hình như là gipmy bảo mời ai á nên là mình xem đã chả biết là có không tại vì nãy kiểu có người xin slot trước rồi ấy nếu anh cần dịch hãy nói yêu minh đức nhé yêu minh đức là dịch nhỉ? phải không vậy làm sao để chuyển qua tiếng việt server BBL vậy á hiện tại thì chưa có đó mọi người ơi chắc là hai đến ba ngày nữa hai đến ba ngày nữa mới có cơ còn hiện tại thì là chưa có ừ. hiện tại thì chưa có ừ. hiện tại mình nghĩ là phải đợi tầm một hai ngày nữa em có anh em đang chơi đấy ừ. thì anh tú lâu rồi chưa xem anh tú hello đa đa đa đa bây giờ toàn xem rồi đây, đây em đang trong trong lobby thôi đấm nhau không anh tú mà chịu rồi tập này thì nói chung là chơi cho nó quen mặt tướng đã xong rồi ờ, ra được cái gì thì chơi thôi anh em ạ chứ tập này làm gì đã biết chơi cái gì đâu tiện thể học tiếng anh luôn vtt ơi à được nếu mà được thì ấy mọi người đợi xíu nhá em tú vào chỉnh cái cái ấy đã chỉnh cái màn hình đó mọi người ạ phải vào game mới với chỉnh được cái màn hình anh em ơi yêu thương ngày nào giờ cũng chỉ chờ ông cơn mơ nhưng mà không được anh slide nó vẫn ra cái màn hình đen này anh slide nó bị cái gì á phải vào game á nãy mi có cần vào game đâu là sao em trình rồi mà mở ra cái gì á à đây ok cam ấy từ từ anh xin like chỉnh nó ok cảm ơn anh xin like rất nhiều cam sapita tú xin cái găng cái xin cái găng cái đa đa làm sao cơ à đa đa có xem anh tú ở đâu mà làm sao cơ cái gì sáng giờ mình chơi cái hệ ra đen này cũng hơi nhiều này thấy nó cũng kiểu hồi máu hơi hay ấy em chào anh tuấn nhá hello anh hello tới anh nhá mời em với em tú vào mất rồi để xem tí nữa còn slot không người chơi nhá Ừ. giờ mình cứ test test anh em ạ dép ừ. mà dép với găng à bây giờ mình thấy lắp lắp lửa đầu game lắp lắp lửa đép máu nó dễ tại vì cơ bản là chưa biết chơi gì bây giờ mua tướng còn phải nhìn nhìn cái hệ này cơ ờ bồ với cả Milena, mình nghĩ là mua mấy con tanh vào đi anh em nhở thật mua mấy con tanh vào đi cho nó dễ chơi mua mấy con tăng á bắt mấy con tăng thôi IELTS 7.5 cần thuê sub hộ tự biết IB2 à? ghê vậy ghê vậy được luôn á sao anh tờ wick à tờ wick với cả con này à mình thấy con này khá là ngon đấy nhá con gì nhờ con nunu này nunu kiểu nó trâu á với cả nó có hệ kiểu ngựa ừ mình mới là một trận talon ngựa cho con này vào thì có hai ngựa còn con này thì có gui con này thì có mirane à mirane với cả gui con này thì có vui nhưng mà mua kiểu này ấy trông có đần đần kiểu gì ấy nhở kiểu nó bị slow á ừ. từ từ nhá hy vọng là đây là cái đai máu đi mình làm cái dắp lửa đi cho nó dễ chơi hoặc là quyền quyền quyền lăng được quyền lăng xin đồ ra tướng hơi nhiều từ từ nhá con này là ngựa luôn à cái này là pháo thủ thì chắc là mình không dùng còn cái này là cái gì ta Secret, Secret, Snap. Cái này là cái gì nhờ? Nói chung là một cái hệ gì đó ấy. Xong rồi nó tặng cho mình một con Chitana, có nghĩa là tặng cho mình một con Zinix. Thì thôi nhá, mình chưa biết chơi, mình phọt vào mấy cái này nó cũng kỳ lắm. Chắc là lấy cái này đi anh em ơi. Rồi cho con à, này vào nè, là ba ngựa. Ui, chiến chưa? Bây giờ kiếm thêm một con đam vào nữa. Kiếm thêm một con đam vào nữa à? Ezreal hai con nè bỏ chitana đi cho con này vào ừ. khá là hay như vậy đi như vậy đi như vậy đi như vậy đi cho con này tanh đi được chưa hello tuấn việt nhá đọc có hiểu gì không em tú không hiểu tiếng anh như gió mà có biết tiếng anh đâu em được top một chơi ra đia đó nhưng không on top được anh à ra đia nói chung là anh thấy đầu game mình mạnh nhá về sau kiểu cơ bản là mấy con đấy đều là mấy con một tiền đấy thành ra nó hơi phế kiểu nó hơi hơi gọi là gì nhỉ hơi gọi là tù á tại vì về lết thì anh nghĩ là nên kẹp những con bốn năm tiền vào thì nó ngon hơn nhưng mà hiện tại chơi biết kẹp cái gì nó hợp lý á thì bây giờ nói chung là chơi cái kiểu là mình cứ bắt tướng đi cho nó quen đã kiểu mình nghĩ là chơi nhiều á anh em sẽ sau này anh em được cái lợi thế là anh em sẽ nhìn được con mặt con tướng đấy á thì anh em zone nhanh hơn người ta một chút thôi đấy là cái lợi thế mà chơi bbe trước nói chung là mùa trước thì mình không chơi bbe thì mình thấy mình đánh hơi tệ còn mùa này thì chơi không biết là như thế nào anh tú về server việt với em đi à, về server việt tầm này chơi hơi ngén một tí đọc cùng điên cái gì <laughs> nữa nữa tiếng anh ghê vậy guai với cả mazia à? mazia với cả guai lại hay ý nhờ từ từ nhá cho con này vào hình như là ngon hơn con tàu quýt uhm, hai ma ghét rồi à bây giờ cần thêm một con pháp sư nữa thì ở đây có con vladimir từ từ nhá mình đang muốn úp cấp một chút thật ra là cái guai này có thể bỏ đi nhưng mà không đủ tiền anh em ạ thiếu một tiền mất rồi thôi để đao sau nhá để đao sau đi anh em ạ để đao sau rồi lên cấp lên cấp cho một con ấy vào một con pháp sư vào là đẹp nhà này level ba này hợp lý thế tiếng anh như gió tiếng có tiếng không <laughs> nữa nữa nữa thật ra là em tú ngày xưa học tiếng anh thì được nhưng mà càng lớn thì càng tệ rồi các bạn không biết tại sao cứ bắt bẻ tiếng anh thôi cảm ơn chị uyên sao chị không tải được bbe à BBN e nhưng mà chị tải không được hay là chị vô không được cơ tải thì em nghĩ là được chứ tại sao lại tải lại không được nhở em tưởng là vô không được ấy nếu mà vô không được thì là do nhiều người quá kiểu nhiều người vô quá thì nó phải đợi tại vì hồi sáng em vô cũng phải mất tầm ba chục phút đấy với cả em thoát đi vô lại mấy lần thì nó mới vô mùa mới chơi dễ chán lắm anh ạ chán vãi bỉu à sao lại <laughs> chán được mùa mới mình thấy chơi nó kiểu học lại từ đầu vui mà cơ bản là mùa cũ bây giờ chơi thì nó cũng chỉ có lòng vòng vài bài á thì nó cũng hết mùa rồi nhưng mà sao nhiều đôi nhỉ anh em nhờ magia con này với cả con kia con nào mạnh hơn ta từ từ nhá một chút magia phải một chút magia magia thì mình nghĩ là con vần la thì có hút máu với cả tanh còn con hammer là con đam mình nghĩ là thêm đam đi cơ bản là bây giờ bài mình đang thiếu đam đúng không thêm một chút đam nhá con ra đen này chắc là bỏ rồi thêm một chút đam đi mình đang thiếu đam anh em ạ uhm, xong rồi lên con này nữa là đẹp ok em cảm ơn chị yên nhá chị trên fernix cũ qua bbe không được à tức là chị tải được nhưng mà chị vào game không được hả tức là chị vào game không được hay là sao nếu mà không vào game à quên nếu mà không có nick thì em có nick thôi chứ còn không tải được thì em chịu á tại vì em không dành lắm cơ bản là máy này nó có sẵn rồi thì em vào chơi luôn á pháp sư đi anh à ừ, chắc là mình ghép bằng pháp sư đã nhưng mà sao nhà này mình để năm chết mà lại thua vậy ê nhà này mạnh đấy mình để ba vệ sĩ mình tưởng là trâu lắm chứ ai ngờ nhà này kinh vậy Ui, trưởng được một phát rồi kìa thua nhà này à úp năm mà lại thua nhà này á từ từ nhá cái nhà nào đó kinh bbe à à nhà này có con set hai à nhưng mà set hai trông bài bình thường nhở à thật ra là họ có hai con hai sao nhưng mà nhìn mình kết hệ như vậy mà vẫn thua bịp thật bịp thế con tú xin cái ấy đây xin con uh, nunu à nunu hai không anh em lấy con nunu về đi tí làm nunu hai cũng được tại vì bây giờ mình cũng chả biết chơi gì ấy cứ lấy hai sao về đép nó dễ xong rồi tí nữa mình uh, lên cấp mình đôn mấy con bốn năm tiền bỏ vào thôi nhưng mà vui là kia hơi hơi phí á tại vì cơ bản là bài mình toàn một sao à bây giờ mới lên được hai sao Ui, xây ra luôn à xây ra thì một chút xoay không nhờ một chút xoay không được ấy chứ từ từ nhá con này vào bỏ mấy con pháp sư ra phế phế ra nè. xây ra tí đã kẹp cái xét đúng không nếu mà xây ra thì phải đợi đồ xây ra nhá mình nghĩ là chơi xây ra thử đi chám tú à em chào anh hoàng nhá VAT cho mượn ạc chơi á ạc á để tí nữa mình kiếm xem còn nha nói chung là ngày trước thì mình cũng mượn ạc của bạn á thì bạn gửi nó hai ba nick để tí nữa mình xem đã anh tú úp cấp hay á tại vì bây giờ cơ bản là chưa biết chơi ấy, thì cứ úp cấp cho tướng vào thôi cũng chả biết sao nữa lắp cái găng này đi à, ok con con xây ra này hệ gì ấy nhở hệ ra ghe wing với cả sweet shot là sweet shot hình như là giống thiện xạ nên thành ra là mình nghĩ là kẹp hai thiện xạ thôi còn lại hệ này à hệ này là tăng tốc độ đánh với cả hồi máu thành ra là mình nghĩ kẹp hệ này ngon hơn hệ đấy hiện tại đang có con xét thôi đúng không đây sena với con xét à sena phải không phải sena với con kia bán con này đã bán con này con này đang thừa ở trên chả làm gì nhỉ? đấu sĩ có không không có à vệ sĩ à con này đang kích vệ sĩ à con này đấu sĩ chả làm gì hết kích hệ khó nhỉ anh em nhở cơ bản là chơi chưa quen nó kích nó hơi hơi khó một chút con này gai với cả kia bán tạm con này đi cho này cầm cái dép tanh bán hai con senna đi à cơ bản là lulu hai thì tanh được đúng không xe mạnh ấy nhờ mình cảm thấy xe mạnh đấy lối đi riêng à bảo sao đánh nhanh thế cái lối đi riêng ờ, đúng kiểu chơi em chơi bbe cái lối đi riêng đúng ngon đấy kiểu chưa biết cái gì cái cho tướng vào được á hợp lý đấy nhở lối đi riêng hợp lý ngon chết rồi đấy đánh xe ra luôn anh tú con này rác à ok ok để em tú đánh nhá nhưng mà em tú chưa chơi bài này á không biết là bùi đồ như nào nó cơ chất là cung xanh vô cực à ui hai con bốn tiền nhưng mà con này là con gì đấy evoker với cả revo à? không ngon nhở con này là hệ gì nhở ra ghe wing à sao cái hệ nó khó khó nhớ đấy nhở phải có tiếng việt đấy mới nhớ được bây giờ mình cần vui đấu sĩ thêm một chút không lấy thêm một chút máu không đấu sĩ thì là một trăm năm mươi máu xây ra này đi với con sivana bảo mạnh à chứ cuồng đao huyết kiếm bất tử luôn á ok ok anh hoàng ơi đếm thử nhá nhưng bây giờ hiện tại em đang có hai găng chắc là cung xanh nhỉ anh hoàng nhở? cung xanh không cung xanh vô cực luôn nè được ấy chứ ok cung xanh vô cực đi hay là bàn tay bàn tay vô cực em nghĩ là cung xanh vô cực thì ngon hơn tại vì em nghĩ là full dam ấy nhở cần cung xanh không tại vì không có cung xanh thì nó hơi khó cái gì đây con này là một con rồng simmerit thì con này hai sao rồi nên là thôi đấu sĩ này anh em ạ mình nghĩ là phải kẹp đấu sĩ á bỏ bớt mấy con này ra đi bỏ bớt mấy con này ra nè tí nó kiếm con sen nữa mình nhớ là con sen có đấu sĩ nữa thì phải nên khá là ok ok từ từ nhá cứ bán tạm đấy anh em ạ đồ nó hơi khó chơi đấy cung xanh đi cung xanh một cực đi bắn nó đau tí làm bàn tay nữa cũng được thử ấy nhá thử ấy nhá squid shot là cung thủ đấy vt tăng tốc độ đánh phần trăm dựa theo khoảng cách tới mục tiêu à à à ok ok ok mình cảm ơn nhá được nha được nha khá là mạnh đấy ê vậy tính ra bùi cho nó cái đại bác hay là ba tia nữa ngon nhở nó giống con zihin à khá là bướng bỉnh nhở nhưng mà con rồng này mình thấy nó hơi cùi thì phải tại vì cái cái hệ không liên quan lắm nên là thôi nhá chắc là mình không mua đâu xây ra lối đi dưới móc binh phải có cuồng đao hả con xây ra phải có cuồng đao á phải có à nhưng mà bây giờ mình lỡ mua cung xanh vô cực mất tiêu rồi hay là tí nữa mình lấy re ke bù lại tốc không hai ấn cái này thì chắc chắn là phế rồi đấu sĩ à thật ra là đấu sĩ thì tầm này khỏe đấu sĩ thì tầm này khỏe luôn tại vì cơ bản nó đang thiếu tay nhé mình nghĩ là lấy đi ơ đấu sĩ với một cái này á không phải là hai ấn đấu sĩ à từ từ nhá hơi phế đấy nhưng mà tí nữa mình có con sen thì ok vậy thì tạm như vậy đã cho con này đi con này đi lên cấp vào cho được cái gì không lên cấp level revel là cái gì ta revel là có con này nè nhưng mà là cái gì nhở revel là cái gì ta squid pink là kích cho con này à lee sin temple từ từ nhá sao cảm giác nó khó khó nhở anh em nhở cho con dinh ích vào tạm đi nhá cho nó cầm cái này đi bốn đấu sĩ nè tạm tạm đấy anh em ạ mình cũng chưa chưa chưa chưa biết nhiều á đánh ra từ từ đã một chút từ từ đi có đổi được mà đổi được à đổi á nhưng mà em thấy cái này đang xài được mà em nghĩ là hai cái đấu sĩ cơ thành ra là em lấy luôn em nghĩ là hai cái đấu sĩ tầm này mạnh á không cần đổi nhưng mà nó hơi phế thì phải nhở thôi lỡ rồi để để rau sau có gì em đổi lại nhá ok kiểu dốt tiếng anh quá dốt tiếng anh quá chả biết cái gì anh em ạ bây giờ mình cần thêm một cái kia nữa nhá mình cần thêm một con này nữa thì mình nghĩ là con sen á có cũng sang có con sen thì đẹp còn còn cần con sen á bây giờ nếu mà đẹp nhất thì mình lấy cái bàn tay về cũng được Zinix nữa à? Hệ đấy là hệ gì nhỉ? Sao mỗi lần mình cứ còi phải coi lại ra qua kinh nhỉ? Con này đấu sĩ nó nè, Skagner một tiền. Skagner một tiền có hệ Acha. Hmm. Revel mua con này đi. Bán con Nunu rồi đi. Nếu mà đao này win nữa thì đao sau về mình lên cấp nhỉ? Mình roll một chút nhỉ? Xây ra mấy tiền em tú? Xây ra bốn tiền đấy anh hùng ơi. Hệ pháo hoa à? hệ pháo hoa là cái gì đấy được dồn lõi một lần một vàng ở dưới ngay đấy ừ, cái đấy thì em tú biết rồi nhưng mà cơ bản là vừa rồi em em tú nghĩ là cái cái kia xài được đấy <laughs> thành ra là chưa tim băng không tim băng ngon á không nhưng mà đợi đi đợi một cái bàn tay đi mình nghĩ là cần hồi phục một chút không không nhờ không cần hồi phục đâu mình nghĩ là cần ba ti hoặc là diệt đấy hoặc là cuồng đao nhá cuồng đam anh em ạ một chút cuồng đam đi kfc à, hơi gà một chút mà hồi sáng nay kỳ đổi quả nhanh đấy tại vì anh tú nghĩ là kiểu bbe lag á kiểu mỗi lần đổi nhìn phát là biết ngay à nhưng mà không hiểu sao kéo qua ba con hoặc kéo ba con về được hay á đúng là tuổi trẻ tuổi trẻ hay đấy đấu sĩ đánh cookie lễ hội à cookie à vậy để để tí em tú xem nó có ra không nhá nhà anh so có con zone ui con zone này giống con zone ấy nhở giống con zone mùa thách đấu đấy ly xin cầm cung mình cần một cái găng hoặc là cần một cái kháng phép để mình lấy khăn hoặc là lấy ba ti cũng được lấy khăn đi tại vì mình thấy cc cũng nhiều quá mùa này chơi được hệ mười hai giây khó hơn cả bảy ngoại binh à Ui, em tú lấy cái ba tia này ngon nhá ok đánh lối đi riêng ba rồng đi anh nhá ủi ha tính ra là lối đi riêng thôi kẹp mấy con rồng vào hay nhở ờ anh sẽ lai thử đánh lối đi riêng kẹp mấy con rồng đi hay ấy em chỉ cần nhớ hệ của xây ra thôi cần nhớ một hệ chính còn kẹp thì phụ không cần nhớ à hệ chính là hệ này đúng không đây à đây à ra đây rồi đây là con sen đây rồi con sen đấu sĩ luôn nè hợp lý đấy được được được đấu sĩ thì bây giờ bỏ con tạm con này ra xong rồi lên cấp cho con này vào u thật ra là có thể bỏ con này mà nhờ sao mình lên cấp làm gì cho phí tiền ra ta mình có thể bỏ cái này ra mình nhờ bỏ pháo hoa ra ơ à, sao nhiều đấu sĩ nhờ tự nhiên đấu nhiều đấu sĩ nhở từ từ nhá mình phải roll một chút đấy mọi người ạ nhiều đấu sĩ quá nè hai đấu sĩ đi với cái con gì cúc kia mọi người nói không bây giờ hiện tại mình đang có bốn đấu sĩ nếu mà sáu đấu sĩ thì thêm được hai trăm máu nữa khá là chiến nhưng mà mình nghĩ phải cần ba cái này á phải cần ba cái này á không có ba cái này thì nó hơi đuối nên là nếu mà lên tám được thì bỏ con này đi bỏ con này đi thì kẹp cho mình được thêm một con đấu sĩ nữa chắc là bán tạm hai con này đi nhá tí nữa mình nghĩ là kẹp ấy thôi mình nghĩ là kẹp sáu đấu sĩ thôi không cần tám đâu đấu sĩ hình như là còn một con gì bốn tiền á con on à con on đúng không con on khá là ngon á zinix này có thể bỏ nè bỏ tạm đi con zinix này nè zinix à silat với con uila con nào ngon hơn ta xin lát con uy lao con nào ngon hơn mọi người <laughs> bắt olap nữa à? ok ok em tú bán à em, em, em tú bắt rồi nhưng mà em tú tích tiền đấy anh sửa like con tiền na trí đấy né cái né cái né cái <laughs> vãi lời in game mà em tú mượn nick mà nhà này có cái tim băng trông sợ vậy nhà này slow roll ba sao à à ông Uzin à phải vậy thì phải cần diệt này à cần diệt mới đánh được nhà này đúng không con nearly cào ghê đấy thua luôn nào con nearly này bay vào thẳng đây luôn mà mình không nhìn cái nhà ba sao này luôn á mất trích luôn nhưng mà mình nghĩ là tầm này người ta ba sao thì người ta mạnh thôi có quyền mạnh thôi mình chịu á bàn mới hả anh nhìn xấu á hello tuấn anh nhá hello mọi người nhá, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nhé hi hi real vù à ê từ từ nhá nãy có ông nào bảo kẹp cái gì mà con này đúng không hay là đổ con này không con kia à? đam tay hay đam phép á Ê từ từ nhá, nhỏ con này đám phép mọi người ơi. Revel. Revel ba cái là thêm đam à. Revel khá là hay nhờ. Từ từ đi. Mình để xem tí nó có ra được con cookie hai không. Không đủ tiền à tích tiền được không ta hai xây ra rồi thôi hai xây ra thì chơi ấy nhá xây ra nhá pha vừa rồi không biết là không tích được tiền không đồ này à đồ hơi xấu anh em ạ thật đồ hơi xấu cuồng đao này à? nếu mà cái này là cuồng đao thì lắp đồ tanh ở trên thú tượng mới cả một cái gì nữa khá là ok em cảm ơn anh tô nhá đang học à em cảm ơn anh tô nhá huyết kiếm với kiếm súng mùa này đều hút máu toàn phần thì phải ừ, hồi sáng em tú có đọc qua cái đấy nhưng mà em cũng chưa thử nói chung là em thú thấy là cái gì mà hút máu toàn phần con uh, à, cái huyết kiếm á nhà này kinh đấy mình nghĩ là cần ấy á tí nữa cần hồi phục ấy anh em ạ không có hồi phục thì hơi mệt á bây giờ lắp phú tượng thì tí nữa không có hồi phục cũng đê cơ hoặc là lấy một cái khăn đi đấy kiểu lâu lâu có mấy con cc á trông khó chịu phết mình nghĩ là lấy khăn hoặc ba tia đi cái là ổn á cái là ổn áp nha temple với cả mirian là không cần ra ghe wing à, phải cần ra ghe nhá cookie đam cả hai cái nào cũng ngon à hỗn hợp à hỗn hợp à được được được được được được được được được nhưng mà ra hai con này rồi em tú chơi thử nhá từ từ nhá cái gì đây đấu sĩ này hồi cái không cái này là Aztec dam là dam mà nhưng mà đấu, sĩ của mình không cần dam lắm cái này thì hồi mana như là bản trước đúng không giáp tự chế chắc chắn là không lấy rồi ê lấy cái hồi mana này ngon ta không phải mình chia đồ ra nhở chứ bây giờ đổi lại nhiều khi cũng chưa chắc ra, ra cái ngon cơ nhưng mà mình muốn thử một lõi mới ấy, thành ra là đổi nhá tại vì cơ bản cũng chỉ là test thôi mà nếu mà đánh chắc cốp thì mình nghĩ là lấy cái này cũng được hoặc là lấy cái này nhưng mà thôi thay vì test thì mình thử xem có lõi gì khác không nhận thêm một đấu sĩ và hoặc là hai mảnh đồ à à cái này nhà máy tái chế đúng không hay là chỉ là nhận hai trang bị thôi hình như là cái này không phải nhà mày đáy chế là cái đấu sĩ thêm thì nó hơi thừa nên là mình lấy trang bị đi nhá thử xem nó có tách ra được không hai con cookie à à chỉ là hai trang bị thôi à ui ba tia này á được ấy chứ từ từ nhá hay là cuồng đao cuồng đao không có tí nó làm bút rồng của giáp gai nhở được đấy chứ làm đi tí bút rồng giáp gai đi cả là hay á cảm ơn dung chưa tặng sao mình nhá tướng năm tiền giờ còn một hai tiền còn xấu nữa ừ, nói chung là cơ bản là mới chơi ấy nhìn nó cũng chưa quen tất cả người thích kiểu này người cái thích kiểu kia ấy. em thì em thấy bình thường em cũng thấy bình thường cơ bản là ra để chơi thôi ui mạnh phết nhờ, xây ra cầm cuồng đao khác bọt đấy từ từ nhá ông nào kêu xây ra cần cuồng đao á hay á hay á em tú cảm ơn cái ừ. có đổi lõi kìa đây đây đây em đổi ở đây em đổi ở đây ồ cứng báo đầy kìa ồ cứng báo đầy kìa tăng fps lên đi anh nhá tăng fps lên hả fps là cái gì đấy cái này ấy hả để tám mươi à hay là để bao nhiêu mọi người cái này để bao nhiêu vậy để tám mươi à con này à da đe thì không cần da đe thì nói chung là nó tanh được thôi nhưng mà mình nghĩ là không cần đâu tí ra con rồng thì mình xài em tú không biết tiếng anh khổ thế đấy ừ, em tú hơi hơi tệ zalo nhiều vậy má zalo hơi nhiều nhá bây giờ mình sẽ đi lấy một cái gọi là giáp cái gì nhỉ vuốt rồng nữa tại vì mình thấy cũng có nhà phép á thành ra là mình lấy vuốt rồng luôn là tanh đủ luôn là coi như là con con này của mình siêu trâu này mà mùa này nhá mình thấy con heo con rim ấy anh em ạ cc khá là ngon á khá là deep Ui, xây ra để góc này bắn chiến phết nhưng mà hơi thiếu tanh nhờ nhưng mà sao gipmy đánh cái bài gì ấy gipmy điên là gipmy mạnh nhé vd thua rồi win được một round xong rồi gáy gipmy mạnh á gipmy hay á cười à cười anh slide anh slide đánh gì đấy anh bốn rồng à, à anh slide này á chiến chưa Slidestone à? <laughs> hai trăm bốn mươi đi à? Được, được, được, ok, ok, để em Tú xíu nhá. Talon cầm đây máu à? Em Tú cần lấy một cái quỷ thư hoặc là một cái à, bút rồng. Bút rồng cần không ta? Cần đấy, cần đấy, cần á, Lấy cái bút rồng đấy anh em ạ. Còn không thì mình lấy mảnh đồ ra keo cũng được. Nhưng mà anh Slide lấy cái lối đi riêng đánh bốn rồng trông hay đấy. Còn ten à? hai trăm bốn mươi à? Ui, xảy ra tự ra luôn mút về bản chính mà đánh như vậy thì bú bú game em này vậy thì có cần lên cấp không nhờ lên cấp bây giờ thì cơ bản là hơi ít tiền với cả lên cấp bây giờ mình cũng chưa cho tướng gì vào được hết warrior ở à, warrior là cái gì đây warrior aztec hep ở hai mươi lăm phần trăm changit tu dam the dianec aztec nói chung là hình như nó không liên quan đến con xây ra lắm thành ra là mình nghĩ là mình không lên đâu từ từ đi anh em ạ từ từ đi xây ra tự lên hai vãi thật nè con đó tanh chính mà em tú con ra đia đó ừ, em biết con đấy rồi hồi sáng em có chơi con đấy một lần rồi nhưng mà cơ bản là bây giờ cũng chưa cần thiết á ờ thật ra là bỏ ra không rồi lên cấp thay con này cũng được nhở tí nữa mà ra lại thì em bắt nhá cho con đấy vào tay cũng được em ạ hoặc là tí nữa kiếm con òn kiếm con òn nữa nói chung là tầm này xây ra hai rồi nên là mình eco nhá y y y da anh nghĩa là bảy hết tiền thì đi em nghĩa đi nó là chiến binh à nó là chiến binh à warrior là tộc chiến binh á à warrior là chiến binh là giống cái ngày xưa đúng không warrior chiến binh là cái gì nhỉ chiến binh ngày xưa là có con rác con rắc ở ờ, con rắc con rắc là con rác con rắc với cả con ban theo ông chun đồ file on oh my warrior hands up move lên kiếm con sivana vào đánh sáu warring là top một là ok minh đức ơi cuồng đao mùa này đồ chấn phái á cuồng đao hả ừ, cuồng đao mình thấy nhiều con xài được á nhà này nhà này mình có bút rồng mình nghĩ là mình win được ấy con dry này cầm blue mà mấy chiêu đầu nó không clear được bàn bên mình là mấy cái chiêu sau nó ra chiêu khá là chậm nhưng mà sao trông mạnh ấy nhở con này của mình cơ bản là bị cc này anh em ạ bị cc nhiều quá nhưng mà mình nghĩ là mình win á con dry này sao mà giết được con ờ, con cá chê của mình anh em ạ biết phàm ăn chưa lên cấp ngay lên cấp ngay lên cấp ngay anh slide trốn chưa ủa nhưng mà anh slide để cái bài đấy nó mạnh không anh slide hả à. cũng rét rét mà trận sau đánh olaf đi á olaf sáng nay em tú đánh một trận rồi cùi lắm kiểu chơi được vào top thôi chứ không mạnh từ từ nhá bây giờ mình cần đồ thủ hay là cần cái gì nhở mình cần đồ thủ hoặc là mình cần tiền thôi cái này là vút bẫy à vút bẫy cũng được nhá lấy bút bẫy ngon đấy chứ nhở cho con xây ra đỡ bị ấy anh em ạ hoặc là lấy xe ke thôi một là bút bẫy hai là xe ke thôi mình nghĩ là lấy cái này cũng được á chứ còn chả có gì ngon hơn anh em ơi mình nghĩ lấy bút bẫy đi mình cần một cái bút bẫy anh em ạ rea rea rea wing này nè rea wing này nè rea wing này nè rea wing con này có cả, cả rồng nữa à ra gần, đờ à. ra gần nữa đúng không làm một cái bút bẫy trước đã tính gì thì tính crit phép à cờ rít phép cho con nào đây ta cứ lên cấp đã anh em ạ con này vào thì bây giờ chưa kẹp được cái gì hết đúng không kẹp mỗi con sù quên vào không chả để làm gì cả con này đấu sĩ à nhưng mà con này hai sao rồi à xì lát hai rồi đúng không xì lát hai rồi đúng không à con này con y lao con xì lát giống nhau đấy nhở hai con này giống nhau thế từ từ nhá giống nhau các anh em ơi trông nó hơi lạ một chút đấy hơi lạ một chút hơi lạ một chút con nào cầm grip phép tạm được nhờ con chuột trông thì nó hơi chui bé đần ly xin không ly xin là một con để cc là mình thấy cũng khá là ok đấy con ly xin vào đá đá đi ú uh, xin kích cái gì á à đâu kích gì đâu đâu kích cái gì đâu nhầm á lỗi mình á lỗi mình á nếu mà muốn kích thì phải bỏ con này đi à thôi mình nhá đập cái grip phép đi nhờ anh em ơi đập cái grip phép nhá lắp tạm grip cho sự quên á phải không vậy em tú đần tiếng anh thế à hơi đần một xíu u uh, lốc này hợp lý á anh slide hai zeke thôi mà đánh phun rồng anh em ạ cơ bản là có lối riêng á ơ nhưng mà con xe ra này nó bắn ra ba tia khác nhau à nó khác gì cái hai tia không vậy từ từ nhá con xe ra này à ui xây ra ảo đấy xây ra một tướng lỗi à cầm bùng đao chiến quá trận này chắc lên chín anh em ơi lên chín rồi zone mấy con năm tiền bỏ vào nhá gà lắm zone lấy ba mảnh là không thừa đồ rồi á zone lấy ba mảnh hả ủa có à sao anh không cài việt hóa à cài việt hóa chưa ra bản à, chưa có tiếng việt à, nike ơi thành ra là một hai ngày nữa mới có cơ chín round running top một à nhưng mà bây giờ còn con gì mình còn chưa biết nữa cơ con anivia này không cần nè vì lao hai rồi thì bỏ luôn con vui với cả assassin à con ta lông này ngon đấy anh em ạ cho con ta lông này vào đi cơ bản nó có vui này nó kích hệ được nhỉ kích được ui vào à con này bán đi con này để lại đúng không ra để lại con này bán đi bây giờ mình chỉ cần lốc một chút thôi đúng không lên cấp cho con này vào mình nghĩ là lốc con tanh đi nhở lốc hàng tanh lên đi thì ở đây lốc con silat lên à nhà này lốc rai nó mạnh nha ạ hồi lốc con dui đi lốc con ui không kịp luôn lốc con dui lên đấy cơ bản là con dui phá bút bẫy của mình ấy anh em ơi đấy con dui phá bút bẫy của mình lốc hơi chậm nhá đánh giá lốc hơi chậm nhưng mà chắc là vẫn win con tam ken của mình cầm đồ tanh mạnh quá tí nữa mình nghĩ là đổi cho con on á mà nãy giờ chưa thấy ra con on nào chưa ra con on nào cả phải zone điều ước nó biết ra cho ra đồ ngon là được được được lần sau em tú zone nhá tại vì em thấy em tú thấy có con phút bẫy á, khá là ok thành ra là xài luôn mùa mới nhìn như tập chơi ạ cơ bản cả một phần là tiếng anh nữa nếu mà tiếng việt chơi nó dễ hơn một chút nhưng mà cơ bản tiếng anh nữa thành ra nó hơi khó kiểu bây giờ mình nhìn tướng mình cũng không biết con nào với con nào đâu chơi nhiều thì mình nghĩ là với quen mặt tướng á thì từ từ mới thay đổi được anh em ạ vậy đi đao sau mình lên nhá đao sau mình lên mình đôn một chút để gọi là nhìn cái tướng cho nó quen đã anh em ơi nhìn cho nó quen đã xây ra phun nộ sẽ bắn lan à à ok nhá vĩnh toàn ơi đang rác lắm ừ, con xây ra mình thấy rác quá Ê, lốc đại phát đi chả biết lốc ai nữa anh em ạ gặp nhà ozin à nhà ozin thì có tim băng ở trên và có cho mình là một con lốc Varus. Con Varus hình như là con ba tiền mà Ozin lên được ba sao cũng khá là mạnh ấy nhá. Mình đánh giá là mạnh á. Bài nhà mình không có diệt nè. Thành ra là không biết là có ăn được không. Chắc là thua rồi anh em ơi. Bị tràn vào như vậy mình nghĩ là thua rồi. Ui, từ từ nhá. Con say ra này cũng hơi bị điên á Ui. Say ra này khủng anh em ạ. Ê, bản sau mình phải chơi say ra á. Năm trận đầu là phải chơi say ra đã anh em ạ. Năm trận đầu say ra đã xong rồi tính tiếp. Lấy một chút điểm đã sẽ ra full nộ bắn ba mục tiêu à ta lông quy quy kích đam tay á con này không con này không mất luôn sát thủ zekia mình nghĩ là lấy zekia đi thêm tốc độ đánh đi hoặc là lấy soraka mất hết rồi cái này là cái gì đấy ta cái búa này là cái gì đấy ta cái búa này nhìn nó hơi lạ cái này nữa hơi lạ anh em ạ gọi là cốc đi cơ bản là nhìn mấy kia lạ quá mình chưa biết là cái gì á nhìn không có cái nào trong đây của mình cả Whistane à? Con này là con Racing, ấy Racing Queen nữa. Con này với cả vệ sĩ à? Nhưng mà con này mình nghĩ là ngon hơn con set á. Nhưng mà mình lên cấp đi anh em ơi, mình lên cấp để mình ờ, ấy đã, mình đô cho nó quen một tướng đã. Con Whippet này chắc là không cần. Con ta lông, ui ta lông 2 à? Ta lông 2 là dạng một round được ấy nhở? Ta lông 2 tạm một round đi. Từ từ nhá ta lông thì bây giờ mình nghĩ là kẹp thêm con ấy đâu con bi kè không kẹp thêm con bi kè nữa thì bỏ con này đi kẹp thêm con bi kè thật ra là con con này không cần thiết lắm nè đấy giờ mình đang thừa con này nè revel mình đang thừa con revel đấu sĩ mình nghĩ là đánh ấy thôi nhá mình nghĩ là đánh ờ, bốn đấu sĩ thôi đấu sĩ mình để lấy ờ, đấu sĩ mình để lấy đép thôi á tí nữa mình cần on đổi đồ hoặc là lấy thêm một con tanh khác <laughs> năm trận đầu chơi xe ra cái tám nhà cùng một bài với lại giờ bàn thử nó mạnh á về việt nam bị giả sức mạnh giờ á em ừ. thì em nói thế chứ còn lúc về chưa biết nữa nhưng mà em thấy cái bài xây ra này mạnh quá không vt đợi sáu cái kia vt ôm làm gì điên là vt đợi kia mà vt có ôm đâu gip mi gip mi bị sao á vt có bẩn đâu vt sạch nhá vt sạch nhá từ từ nhá mình kẹp hệ các anh em ạ bán con này đi bán con này đi cho con này vào xong rồi kẹp năm tiền vào đúng không kẹp con bạc đi nhở con bạc này là cái gì á con bạc này là cái gì ta đa lông này không cần này sen là sen là sen này con này không cần luôn sen vào warrior à scatter không cần em cảm ơn anh tô nhá tối có con không em mà chắc là có anh tô ạ bva thì em tú chắc là on nhiều một chút gói anh tô ơi từ từ nhá bài mình đang gọi là kẹp linh ta linh tinh nè talon có hai nghìn dam nè con bike hình như siêu của nó là kết liễu giống như một cái gọi là đột biến kết liễu á thì bây giờ mình đang cần thêm con gì nữa cần con rồng bây giờ bài mình cần con rồng nữa thì con rồng ngon nhất là con uh, sivana con này à nhưng mà con này không phải là con mình cần con này là warrior à crit phép à con này đam phép đúng không thành ra là cho con này crit phép được cho con này crit phép được hay là mình chỉ đánh như vậy thôi nhờ xong rồi tí nữa mình đủ tiền á mình bỏ bớt mấy con này ra mình kẹp ấy không mình kẹp con rồng thôi không không còn kẹp mấy con sát thủ sát thiết gì không bỏ bớt mấy con à, mấy con sử quên sử vùng ấy đi nhá bỏ đi nhá mà mình nghĩ là đánh form như vậy luôn thôi tí nữa ấy nhá tí nữa kiếm con sivana không phải đổi đồ sivana tanh là được á đá sâu à đá sâu à bắt đá sâu đã xây ra nè dâu y à tờ quýt không cần còn con xạ thủ là ngon hơn không xạ thủ con này là ngon nhất rồi con này bắt bắt mấy con năm tiền vào anh em ạ nhìn nó cũng hơi loạn loạn đấy, chưa biết là con gì hết rồng rồng rồng sao chả có con rồng là mình cần vậy dâu y với cả con này à dâu y với cả soraka à soraka thì hồi máu đúng không con này thì cc được con này thì cc được con này thì hồi máu ra sâu chắc là bán đi nè xây ra à xây ra ba à? cần xây ra ba không giết được give me được á được á give me give me hay á ai bỏ zoe vô lấy hiệu ứng đi em tú á bạc hai đi à bạc cc bên vùng á để em tú zone nhá em tú zone được mấy con năm tiền rồi em tú ấy đã em tú zone được mấy con năm tiền không rồi em tú bỏ hai đấu sĩ ra cơ bản là mình đang thừa hai đấu sĩ á nhưng mà mình phải cần hecarim hai cơ ê quên mất bắt con on rồi quên mất con on là con đấu sĩ anh em ạ lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi em tú bỏ hai con này đi được này u đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi cái thứ mình cần đây rồi bỏ cái này đi này à con này lên hai à con này lên hai tí nó thay con này ra nhá con dâu y có chiêu gì nhờ mọi người nhờ bk hay bk hai thì cứ để đã này bỏ xây ra ra tí nó kẹp con kia vào đấu sĩ mình nghĩ là không cần mày nữa rồi ui từ từ nhá nhà này đánh xì lai à đấm quả hơi đau nhá mình phải xếp lại cái em chào chị thảo nguyên nhá bác lên thêm hai phần trăm kìa à? à con bạc là con để rô năm tiền đúng không <laughs> hai mình phải cần nón rồng hai đấy nha em ơi không thì hơi khó đấy từ từ đã xếp lại đấy cơ bản là tay mình mới bị lủng rồi soraka hai thay con này à rồng này không cần không em sao ăn được anh em thua anh á em thua anh á nhưng mà con bạc này có thực sự cần không nhờ con bạc với cả con dâu y mọi người nghĩ con nào ngon hơn con dâu y copy chiêu á cướp một trong bốn chiêu à mình win là anh slide rồi nè mình nghĩ là con à, rồng hai nó là tanh mắc binh luôn á thì mình chỉ cần tanh thôi con biken thật ra là đang thừa nên là lên được con nào hai thì mình dùng con đấy nhá Ui. <laughs> em tú xây già hơi dễ chưa em tú xin cái xin cái một nói chung là khúc cuối thì mình kẹp mấy con năm tiền bỏ bớt đấu sĩ ra thì mình chưa gọi là nhìn rõ lắm nhưng mà mình thấy con bike là một con kiểu một con gọi là cầm đồ tanh thì mình nghĩ là ngon hơn không cần cầm đồ đam nhiều lắm cơ bản nó là một con kết liễu á còn con rồng thì cầm đồ tanh sivana cầm đồ tanh xong rồi con soraka búp máu còn con Zui thì nói chung là tùy ghê vậy à? có ghê đâu khang em tú <laughs> thật ra là bây giờ ai cũng đang test mà mọi người thành ra là mình nghĩ là bình thường đây là mình còn lấy lõi kiểu nó test test rồi đấy hi hi thì mọi người ai đang xem ở trên like cho mình xin một like nha thank you anh em nhiều nhá mọi người bỏ ra vài giây giúp mình một like với mùa này cân bằng à mùa này cân bằng đang lỗi hả đang lỗi hả à? thì à, nói chung là bbm e mới mới ra mọi người thành ra là lúc nào mới ra thì nó cũng cũng có lỗi thôi nên là mình nghĩ là để ổn định thì tầm đến à, mình nghĩ là để để ổn định thì mình nghĩ là tầm một tuần một tuần xong là nó ổn định thì mọi người chơi luôn là đẹp với cả cơ bản là bây giờ nó đang còn ờ, đang còn nhiều người chưa chưa chưa chơi với cả chưa có tiếng việt đấy thành ra là mình nghĩ là chơi bây giờ chủ yếu là chơi cho nó quen thôi với cả nhìn chiêu thôi nhìn chiêu cho nó quen thuộc thôi quá nhiều cái lỗi thì nó bình thường à kiểu bây giờ cái gì nó cũng lỗi thì mình thấy bình thường mà đen thui rồi anh á để vào đã mọi người ạ vào đã ở nó hiện á chưa bao giờ tôi thấy em cười em tú đã tìm ra được một bãi rác rồi hả <laughs> em tú thông thật ra là tùy lobby á mọi người ơi cơ bản là bây giờ thì lobby cũng chưa gọi là biết chơi hoàn toàn á chẳng hạn như tầm mấy ngày nữa thì ai cũng biết chơi á thì mình nghĩ là lúc đấy thì lại chơi như bình thường thôi nước ở chỗ lần trước ngon không em á ngon anh đô ạ anh tô tính mua cho em tú à anh tô tính mua cho em tú hay gì vậy ngon á chắc là nhặt cung đi mọi người nhở làm món tám kèn mình thấy cung ngon á cung kiểu lắp được cùng đao cung xanh ba tia em tú không đợi em mà lobby bây giờ cơ bản là trong team mình là chiếm hết tầm sáu người rồi mọi người ạ thành ra là hơi khó kiểu team mình sáu người mất rồi xong rồi mời thêm một hai bạn nữa thôi thì bây giờ gitmi mời sẵn trước một hai bạn rồi nhé nên là hơi khó để có gì tối đi tối không ai chơi thì mình chơi với mọi người nhé cuồng đao nè hi hi hay là sorry nhờ sorry đép ok đấy cơ bản là đầu bây giờ đầu mùa á à quên lúc mới ấy, thì mình nghĩ là lắp đồ gì cũng được hai con đấu sĩ à khá là ok đấy mình nghĩ là cứ bắt tanh vào đi đầu lúc đầu mà anh em test á anh em chưa biết chơi anh em cứ bắt tanh vào chơi cho nó dễ xong rồi sau này biết kiểu uh, bui cái gì á thì anh em đánh à, nó bài bản sau còn bây giờ thì mình nghĩ là cứ bắt tanh thôi thì con đấu sĩ khá là ngon đấu sĩ cơ bản nó tăng máu á đầu game mình nghĩ là máu là được tại vì đầu game cũng chưa có đồ đam nhiều á cứ có máu là ok Ui, con scanner đánh nhanh phết nhở sờ quên là từ từ nhá sờ quên này ngon đấy anh em ơi sờ quên này siêu binh luôn á sờ quên thì lại làm cái gì đó nhá nhưng mà mình đang muốn lấy cuồng đao con sờ quên quá mà lên con cá hai mất à không được mình phải lên cái cuồng đao con sờ quên á bỏ đi anh em ơi lên cái cuồng đao sờ quên đép nó dễ hmm. sờ quên thì nói chung là kích lại cái hệ hồi nãy đúng không ra que hoặc là đờ gần đờ gần cũng ok đờ gần biến cái rồng lên á mình thấy cũng mạnh á năm mười tiền chưa có được sức mạnh nó phải có à ừ, nói chung là chưa biết chơi ấy kiểu bây giờ cũng gọi là đang tò mò mà mọi người bán này cũng cấp đi quai nữa à con quai này cũng ok này con heo này cũng ok này lõi kim cương à cái này là nhà tiên tri đúng không còn cái này là pháp sư à pháp sư với cả sojin với cả một con silat à sao pháp sư lại cho silat nhỉ anh em nhở con silat sao lại pháp sư ta à? vậy là chứng tỏ con silas này đi với hấp sư có một cái gì đó rất là rất là đặc biệt nhưng mà đồ của mình cùi quá bây giờ mà mất một vàng đi thì nó hơi cùi đấy thật mình nghĩ là lấy hai cái này không phải là một sự lựa chọn tệ đâu bây giờ cơ bản là đầu game mất đi một lợi tức nó cũng gì gì quá đờ đây gần nè đờ đây gần này hợp lý nhá từ từ nè đờ đây gần thì bây giờ cần một con gì nữa không à có mấy con một hai tiền này thành ra là mình mua vào cũng được ấy chứ tí nữa mình đợi nhá cho con ly xìn cầm đi u sorry con này sắp lên hai cho con này nốt ra cái cờ crit phép trì má mình muốn mua con này quá cơ bản nó cũng có đấu sĩ với quả warrior nữa khá là ngon đó nhưng mà mình cần một con rồng hơn cần một con rồng là bài mình đép siêu ngon luôn á silas là pháp sư hả à silas pháp sư à sự quên cuồng nộ với hóa hình em chú biết rồi nhà này ông lấy hai bốc đồ à chơi chắc cốp chưa bài mình có sorry mình nghĩ là mình win được nhưng món gấu này hình như là cũng mạnh nè con gấu này cũng khá là mạnh á để chưa biết ok sờ quên cầm cái cuồng đao đúng ngon á hay làm trận sờ quên ba nhỉ anh em nhở làm trận sờ quên bà không sờ quên bà không Chịu. ok ra đi em cái này à thôi một con yearly đi kiểu long tộc hả anh á đâu con nhưng mà nó được búp lên á nó không biết là gọi là gì nhưng mà nó được búp lên anh chỉ biết là như thế thôi đây ai đó gần này thử nhá đấy ngoài ra là cái này búp cho con Swain chill ok xong rồi tí nữa mình lên cấp mình cho con đấu sĩ vào là đẹp Swain to chưa nhưng mà sao nhìn con này đang đung đồ không đồ này thì ta ra là đồ tanh cũng được Renanda nữa à? tí nữa kẹp được ấy chứ trận này mình đép lên lên nhá silat ba tộc hệ à ok ok ok nhà anh hải thì có vọng âm mà giáp lửa luôn nè nhưng mà mình nghĩ là mình win được á mình có hai cái bọc đồ với cả tầm này con sờ quên nó cũng khá là mạnh á ui điên chưa hai ê sao đống thua vậy thua anh em ạ khó nhở bài như vậy mà vẫn thua sao bà anh hải mạnh đấy có vọng âm nhiều đam đấy cơ bản là cái vọng âm ấy nổ đam phép nhiều quá chín trăm đam này bảy trăm đam này Ê, cái này là cái gì vậy temper striker là cái gì đây từ từ cái này là cái gì vậy mọi người sợ quên cuồng đao bàn tay thêm giáp hồi sinh học quyền năng là ok ok nhá để tí em tú thử nhá nhưng mà cái này là cái gì vậy ta temper strike là cái gì á mình không biết luôn á à temper là cái này ấy hả nhìn lạ nhờ mình chưa biết là cái gì luôn á <laughs> hơi lạ một chút á bây giờ cần thêm con sen nữa là kích được hai hệ đúng không con sen cơ bản là con sen bây giờ thì mình kích được uh, con sen thì kích được cả đấu sĩ và cả cái này luôn khá là ngon á đi chợ có sen thì mình ngàn sen nhá còn không có thì thôi tí nữa mình làm một cái quyền năng à sự quên quyền năng à quyền năng hoặc rất nhân thần á đó. đó là đó là sát thương thì cái đó điện giật của hệ anh à bắt kên thay vào chỗ tam ken kìa kên á kên đâu kên đâu kên đâu à, cái thế lắp cái dép vào thắng rồi cái ấn gì ở ngoài với anh á cái đấy không phải cái ấn mọi người ạ cái này là cái bút cho con rồng á nó nó bút cho con rồng bốc cho con rồng thì nói chung là được cái gì á nói chung là được hình như là máu với cả hai mươi lăm phần trăm kia thì phải à thêm năm phần trăm mà từ từ nhá nói chung là mình chưa biết dịch á thành ra là cũng không không dám chắc nó là cái gì hết á giáp à mất luôn cái giáp lửa rồi bởi vì đi lấy cung vậy đi lấy cung là mấy quyền năng vậy vừa qua rồi à ok ok ok giật điện cả tem gây sát thương chuẩn rồi à? nhiều cái mới lắm lên cấp thì cho con này vào hay là cho đấu sĩ à mình nghĩ là đấu sĩ tầm này ngon hơn á con này là racing queen với cả assassin á thay con set à thay con set làm gì ta ui zeke luôn nè mình nghĩ là đấu sĩ đi tầm này đấu sĩ ngon hơn á quyền năng luôn không ông nào bảo quyền năng cho con sờ quên ngon đúng không lắp luôn ông nhở một chút luôn không Hai tí nó đợi diệt con sờ quên này gây đam bằng cái gì á đam phép à đam phép thì nói chung là diệt cũng được quyền năng làm gì ta mình nghĩ là không cần quyền năng đâu á không cần đâu bỏ đi còn nếu mà tí nữa lấy cung xanh hay là gì á xoay lại xây ra cũng được nói chung là cứ đẹp đã anh em ạ nhà Oji có cái lõi gì đấy bí ẩn à ồ bí ẩn ba mystic à ui trâu đấy bắn không vào máu này không vào máu một chút nào luôn đau thế đó không một kịp Senna ở Senna đây bỏ con Ken này đi con này, con này mua con này lại hay là như vậy nhở như vậy như vậy à thật ra là bản này thì mình thấy có mỗi con thread là kéo ở trong góc thôi thành ra là anh em để trong góc cũng được không có gì cả hello tú à em chào chị quỳnh nhá hello chị quỳnh nhá ai không có cái ngoài như vậy hả anh à đâu phải kích đủ cái hệ này mọi người ạ phải kích đủ cái hệ này mới có nè đờ nó gần man man manker đờ gần manker anh sẽ lai có cái lõi gì giống ấy đấy đồ của sau mười rau á cái sau mười ram mà có một đồ à again là random on optional and every 10 10 play combat á chưa hiểu lắm là cái gì à sống sót 10 con hả chưa hiểu lắm anh em ạ thì đánh ra xua kẹp rồng đi anh á để em tú xem á nhá hello đỗ đoàn nhá sợ quên gặp bí ẩn sủa gâu gâu luôn à <laughs> ừ bắn không vào máu anh em ơi không vào máu một chút nào hết không vào một chút máu nào hết hai tí nữa mình thử trận liên xạ đi anh em nhở còn trận này thôi nhá tí nữa đi tí nữa thử bọn liên xạ hai sao nè à, ba sao hai tiền nè khá là hay còn trận này chắc là mình đánh sự quên thử đi hai con đấu sĩ này thật ra là có thể bỏ tí nữa mình kiếm lại con ấy sau kiếm lại con uh, con xét con xét sau con xét thì có hai hệ luôn là đẹp à quên con sen chứ con sen nhầm vừa có đấu sĩ vừa có hệ uh, hệ kia luôn hai cung mà vậy thì phải làm quyền năng thật à kiếm này diệt này Ui, nhiều cung đấy nhiều cung thì hơi thừa đấy cứ làm cái diệt đã này một quyền năng một cái quyền năng thì cái này làm thông đạo hoặc là quyền năng ở trên hoặc là đập đồ đợi đập đồ cũng được con này cũng là đấu sĩ và có cái scaler gì đó con này cũng là đây con sen này con đấy một lúc là con nào nhỉ con này đúng không đấy như vậy thì có hai hệ này à, khá là ok khá là ok bây giờ nếu mà muốn sáu thì phải đợi thêm con nào nữa nếu mà muốn sáu thì phải đợi thêm hai con nữa à? con he con rim mới còn xây già he con rim mới cả xây ra hoặc là con gì đấy nhở con gì mà hai tiền đấy cầm một con gì hai tiền nữa kìa mình chưa biết con đấy là con gì cả à con ac thì phải đúng không ac đúng không sen kìa à, bắt ở đây lắp quyền năng đi á ok nó văn tú em tú lắp rồi đấy nhưng mà sao con này cầm cái cùng đeo trong nó bắn vẫn chậm ấy nhở cặp mày này bắn chậm mà ui con sửa quê này trâu phết nhưng mà cố lên ui tí win anh em ơi tí nữa thì win sờ quê này mình nghĩ là lên hai tí nữa là đép chiến á thành ra là cứ ấy đã nhà máy tái chế là cái này đúng không nhưng mà cái này là ngựa đồ ra gần nói chung là mình không biết cái lõi này á bây giờ lấy nhà máy tái chế thì tí nữa nói chung là tháo đồ được hay lấy cái này nhả thêm đồ không lấy đồ của on không chứ nhà máy tái chế các bạn là mình cũng tàn găng ấy tí nữa mình cũng chả tháo gì cả anh em ạ mình cũng đổ đồ cho con sù quên rồi thành ra làm nghĩa là cái lấy cái đồ này đi bí ẩn giống thuật sư á thì bí ẩn là thuật sư rồi mọi người uhm, đồ này tí nữa nói chung là mình lấy đồ cho hecarim thôi thì hecarim thì mình nghĩ là lấy cái đồ nào nhỉ lấy cái này không đồng hồ castonia à trong đồ hơi phế đấy Ê, từ từ nhá đồ hơi phế đấy. lấy cái đồng hồ à? ui ra hecarim luôn là ngon đấy nhờ ngon tuyệt đấy đủ rồi đúng không đủ rồi đúng không đủ rồi thì phải vậy đi vậy đi làm một chút đồ cho con này đi sen à sen thì nói chung là nếu mà bỏ vào thì không có rồng hai cái này là hai con rồng rồi tí nữa bỏ này đi cho sen vào là bốn bốn cái kia vậy là phải lên bảy à lên bảy thì mới kẹp được sáu con này à nếu mà lên bảy thì mới kẹp được sáu cái này đúng không con này không cần lên bảy mới kẹp được nhưng sen à thôi cứ để nhá cơ bản là bây giờ mình cũng chưa chưa chưa biết cách ấy bán đi nó ấy lõi hai khỏe lắm mà lõi hai là cái gì ấy binh kỳ nhưng mà anh tú không biết lõi là gì ấy thật kiểu trông nó cứ lạ lạ ấy. xong rồi đọc cũng chả hiểu ấy thành ra là lấy sợ bị phế luôn á bây giờ phải tích tiền à ngựa không cho tạm ngựa vào không con này đáng thừa chả làm gì này cho ngựa vào không lượm vào trong con này trâu hơn một chút cũng được cho tạm con này đi tí nữa đổi sau ly xin à ly xin thì nói chung là chỉ lấy rồng thôi con này thì vừa có rồng vừa có cái kia hai tí bỏ rồng đi nhờ thật ra là rồng tăng cái gì đây rồng tăng năm trăm máu với cả hai mươi lăm phần trăm ability power là cái gì nhở năng lượng hay sao á em nghĩ thế thôi chứ em cũng không biết à không có hồi máu yếu quá mình nghĩ là tí nữa chỉ cần tanh ở trên đấy có hai mươi lăm số là được rồi á nhà cái miếu thì mạnh vậy sao mình vẫn level năm mà người ta level bảy nhở giấu đấy Ủa cái này là cái gì đây thề nhiều cái quá hai mươi lăm phần trăm hút máu à thì ờ, mình lấy gì nhà mình đang thừa một cái cung mình không đạo hay là lấy quyền năng cho con ấy lấy quyền năng không lấy quyền năng cho con ấy không cho con hecarim có châu châu không hay là thông đạo mình nghĩ là thông đạo đi thêm một chút tanh nhé anh em ơi thêm một chút tanh đi sát thương kỹ năng mã ơi á sát thương kỹ năng á sát thương kỹ năng gì đấy sen hai và sen hai à à sát thương kỹ năng hả cái hai mươi lăm phần trăm hả <laughs> mọi người dịch dùm em tú à nhưng bây giờ mình đang hiện tại có năm con thôi à chưa đủ sáu đúng không chưa đủ sáu à chưa đủ sáu thì chưa cho vào được cần một con gì nữa cần một con xây ra nữa cơ cái con gì hai tiền nữa kìa một con đấy là con gì nhở con sc à ta con hai tiền kia là con gì ấy con xanh xanh kia là con gì ấy mọi người nhở hai tiền rất là một con sen rồi với cả một con gì nữa ấy. con bên cạnh con sen là con gì á nhặt quỷ thư cho hekarim ừ, quỷ thư cho hekarim mạnh nhở từ từ nhá sao được sân bài mình yếu nhở bài mình gặp ai cũng yếu à mình còn chưa cung cấp nữa thôi hai tiền Johnny à không phải Johnny à, con gì ấy. là cây cây cây in hả? À, à cây in à ồ trông tướng lạ lạ đấy cho con này vào hay là con này tôi, con hai tiền cho vào đi rồi sao bài mình cứ lu chích đến chết à ông hoàng lu chích à còn cây in là ok ok ok anh đánh đột biến hắc tinh à đột biến đâu cái đấy đột biến đâu à <laughs> thông đạo à điên thông đạo cũng là đột biến hắc tinh à <laughs> từ từ nhá mấy con rồng này là có con gì ta mấy con rồng này hình như là ac nè ac với con gì nữa ta gamma à ac gamma à còn con kia là con gì ta ba tiền là con gì á bài mình thua liên tục anh em ạ nhưng mà cơ bản là mình chưa có con squen hai thì nữa mình lên bảy mình vô squen hai đã nhá ac gamma à? <laughs> ok ok ok ok nãy bảo kê thì không nghe à đồng hồ rồi còn hung đạo á ừ <laughs> trông hơi đần á nhưng mà mình nghĩ là lấy đồ tanh thôi tí nữa chỉ cần sống là được không có gì phải mua cả không có gì phải mua cả không có gì phải mua cả Slisin giờ lên cấp thì mình bỏ con này ra với cả kẹp thêm một con ờ, kẹp thêm một con ra Zaga Wing nữa Zaga Wing nữa là đẹp thì một là xây ra hai là cây in đúng không tí mình phải dồn cái với cả mình phải dồn sờ quên hai đấy anh em ạ sờ quên một tầm này hơi đuối rồi lại là không đạo à không đạo thì hơi thừa đây rồi cây y này rồi con này con này đấy con này không cần con này không cần ly xin à chamber đấu sĩ không cần lắm ông đạo nữa không hả đợi đợi gì nhở cho tạm con à, cây cây cây ỉn đi nhưng mà chiếu con nào nhá chiếu con kia nào á bây giờ lấy thêm ra kia hay lấy thêm một tanh ta quỷ thư đúng không chắc là cái này là quỷ thư nhở chứ hai thông đạo thì nó hơi đần sở nguyên một thì hơi thiếu đam anh em ạ Ui, sao cảm giác nó không, không mất máu vậy bài này có thực sự là đánh được không vậy nó là vừa wing à volley bay á à volley á nhưng mà sao bài mình yếu đấy anh em bài này có đam vậy cái này là cái gì đấy ui cái này là dây wing này từ từ nhá được á một chút cái này đi một chút cái này đi cần đấy cần đấy cần á lilia à? vậy đúng không thêm một chút tanh cho con này đúng không sầu nguyên hai đã này đấu sĩ đi nhở nghĩ là đấu sĩ đi đấu sĩ ngon hơn á uầy tanh bắt đầu cứng cáp hơn hẳn rồi nè con này không cần con xét nữa nè xét vẫn đang một con này hai rồi con này cơ bản là cũng không cần ấy lắm hai sao lắm bây giờ bài mình đã gọi là toàn một sao nhờ ra ra ra xua chém chém đi á phải rôn ra đấy anh em ạ nhà này có cái lõi gì mà nó xâm thân ra một con vậy Hecarim chiêu hơi xấu sờ quên hai rồi ui lì xin đá quả hay chưa bài em win được mỗi anh ấy thật mà <laughs> nãy giờ em đang lu này kinh đâu làm ăn sổ quên ba không nhờ mọi người nhờ Rosibana ba à Rosibana ở level bảy à, được không vậy? Chứ bây giờ cơ bản là mình lên cấp thì cũng phải sau đau này cơ. Mà nếu sau đau đấy thì mình lên cấp thì mình hơi ít máu. Rồng này không cần, này không cần hay là Rosibana ba, à quên, Rosuwen ba không? Sầu quên hình như là không ai chơi nên chắc là Ron được đấy nhở? sầu quên có nhà chơi chung của anh em ơi thành ra là lên tám đi lên tám zone zone kẹp chết vào mình nghĩ là ngon hơn á phải kiếm con sivana nữa anh em ạ cái này biến gì đây cái này biến uh, biến hộ giáp hiệu hộ, hộ vệ thì phải à cái này biến này nếu mà có xẻng thì biến được đúng không ok có xẻng thì biến được cái này xong rồi tí nữa mình kiếm con rồng nữa con rồng nữa nhưng mà phải lên chín mới kẹp được ấy à ở đâu hình như là vẫn được nhở vẫn đủ vẫn đủ chín con thì phải giúp mi tiếp tí phải lên cấp ấy phải lên cấp đấy anh em ơi đồ họa xấu vậy nhỉ á đồ họa mình nghĩ là mỗi người mỗi gu á mình thì mình thấy bình thường cơ bản là mình vào chơi thôi nên là mình thấy bình thường còn là tùy tùy tùy mỗi người anh em ạ ra sâu à ra sâu hay là dâu y nhở da sâu ngon đấy em ơi một chút da sâu không da sâu có biến rồng luôn đấy hợp lý ấy xin da sâu đấy xin da sâu đấy da sâu thì bây giờ mình bỏ được con ly xìn đúng không bỏ được con ly xìn đi tại vì mình có con da sầu rồi thì bỏ ly xìn đi xong rồi cho con da sầu cầm cái này không da sầu cầm cái này thêm một chút tốc độ đánh nhở nhưng mà da sầu không có đủ anh em ạ da sầu có mỗi cái da sầu có mỗi cái ấy thôi à mỗi cái Cùng đao à Swain, Sen Sen này không cần Ừ nhá Mình cứ cho con này vào đã Con này có hội Warrior với cả Mi Mi Mirin Myron Myron với cả Ui con này luôn này, hai con này luôn này Ui Ui, thật ra là có Warrior rồi à Vậy thì không cần lắm Rồi một chút đi anh em ơi asta à? asta thì không cần đúng không on này con zone này có cả miria nữa à? miria có cần chúng ta mình cần thêm tanh nhé. bây giờ thứ mình cần là cần thêm tanh nhé, anh em ạ bài mình cần thêm tanh nữa là đẹp bài này à? bài bên kia xong mạnh hơn mình ghê vậy ta kinh đấy bài bên kia kinh đấy mình thiếu tanh quá hay sao ấy, anh em ơi mình nghĩ là bài mạnh chứ vẫn thua nè bịp thật từ đã con này không cần Zone à. đi xin có đam không vậy ra xuống chẳng có đam cơ kích huyền ảo kia huyền ảo là cái gì đấy ra xuống không cần đồ lắm á cần đồ hồi phục là được à vậy thì nó lấy kiếm súng à mọi người ai à, lấy gì đấy từ từ nhá con này ngon đấy từ từ anh em ơi hơi rối hơi rối mua con này lại đã mua con này lại đã khen nè à, khen nè à. khen nè à. phải mua con này lại á ê win năm này đi em tú win năm này em mua con này lại đỡ phải khóa ấy còn không thì phải bán con này đi à con này ngon quá phải mua á phải mua á ok may quá nhà Uzi đang ấy nha bạn đang đang chịu update mua con này lại đã mua con này lại đã bỏ bớt tướng ra này mình nghĩ là bỏ hecarim ra không rồi đổi đồ cũng được á gì nó cho con này vào nữa à? con này tanh tạm cũng được đúng không con này tanh hmm. nasua không có đồ gì hồi phục ở đây nên là thôi đổi tiền là nhiều tiền đấy giáp máu giáp máu ba tia không cần cái này không cần xẻng ui xẻng được nhá ê lấy xẻng đi lấy biến cái kia đi anh em ơi tất cả các bạn cũng gần hết tiền mất rồi cho con này cầm cái này phục vào mình quên không đập cái gậy ra rồi làm cái quỷ thư đã quỷ thư này đập mắt đi dùng đao như vậy nếu mà lên cấp được nếu mà lên cấp được thì kẹp 12 hai kia ủa không có cái này không có 12 hai à mọi người không có 12 hai à phế đấy vậy thì bây giờ phải zone ra su hoặc là kẹp mirina nữa à? mirina nữa mirina thì tăng cái gì ta Mirina tăng tốc độ đánh nhỉ? Sivana thay Swain á. Sivana thay Swain á. Con Sivana cầm đồ gì quên. Ủa em tôi không biết luôn á. Thật không không biết cái này thật. Nhưng mà tôi lỡ rồi mọi người ạ. Thôi được bỏ đi nhá. Ủa nhưng mà cái này không có hệ 12 à phế vậy. Mình tưởng là cái này có hệ 12 chứ không có à. Không có hệ 12 thì thật ra là bây giờ để bài như vậy cũng ok. Mình chỉ cần làm sao bây giờ zone được ấy thôi, zone được con Jasu 2 hoặc là con Sivana 2 thôi là mạnh luôn đấy. Cực khỏe luôn đấy chiêu chiêu quay mình tập này khỏe lắm khỏe khoắn xinh xắn yes no hay là johnson quên ba ở đây không sờ quên thì theo em thấy giao điện cuồng đao với diệt ok hơn chứ quyền năng không khỏe đâu à ok nhá em ơi con này không cần uhm, nói chung là bài mình bây giờ hiện tại đang là hệ kép rồi chỉ cần dô làm sao lên hai sao được thôi thì bây giờ hiện tại đang có một đôi hai đôi à nhưng mà không có hai đôi năm tiền nào anh em nhở nếu mà thua thì mình roll nhá còn không thì mình lì một chút đi mọi người ơi mình lì một chút đi nhà anh xin lai toàn là ba sao à vậy đi xây ra thay sự quên xây ra mạnh lắm anh nhá ok ok tiếm tú dụng này thay nhá em tú đánh một trận là xây ra rồi thành ra là mình muốn test bài khác thôi chứ còn xây ra mình đánh rồi mà hỏng rồi hỏng rồi bị cc rồi à mình cc mà nhở cố lên hay nhà kia có con ấy kinh đấy con gì trâu đấy ui sợ quên điên chưa đấm một chết à đấm yêu đấy con nào đây con nào đây con gasu à gasu mạnh ấy nhở mình nghĩ là lên chín mình vô được hai sao là top một á nhưng mà phải là hai sao cơ phải lên chín được cơ thì là top một được mà bây giờ lên chín kiểu gì thì mình chưa biết nói chung là mình cứ lì nhá cảm giác tí nữa mà bị đấm một rau nữa thì mình roll còn không thì mình lên chín sivana hai yếu lắm để tiền roll squid ba à ok ok ok web so cũng đang eco lên chín à thành ra bây giờ mình win được á đao này chắc là mình win Ui, nhưng mà từ từ nhá con xây ra hai nhưng mà xây ra hai thì khó sivana cc à sivana cc sao lại đầm đồ sờ quên nhở mình tưởng đó là một con tướng gọi là cc thôi chứ cố lên hai ngon chuyện rồi đấy xây ra hai mà chưa có đồ mọi người ạ thành ra là win được nhưng món xây ra mạnh nhở xây ra tính ra là cầm đúng một đồ luôn á siêu mạnh luôn á 14.000 đam em ơi Tune ba 000 đam ra xô của mình à đây cái, cái hệ gì đây hệ này là hệ đồng à hệ đồng là lấy được thêm màu tanh không màu tanh thì phun rồi hút bẫy à hút bẫy không cần mình nghĩ là lấy máy chiếu ấy lấy mấy chiếu đi hai con năm tiền cũng không cần lắm nếu mà lấy cái rồng này thì tí nữa phải kẹp thêm mấy con kiểu cùi cùi á mình nghĩ là không cần thiết đâu ừ. có món đồ gì trong kho thì ở trong kho là trong kho nào đấy kho nào đấy đẻ đâu cái giao điện cho em tú thì đẹp à giao điện hay cái gì đấy mọi người ui đang random ra cái máy chiếu đẹp thế mà thôi cứ lên đi hai sao mình lên đi. mình không biết là có dám lên cấp không bây giờ chiếu thì phải để ở đây con này ở đây chiếu nhà anh hải lốc ở hàng trên nào nhà này bk ở đây nhà anh xin lại đây chiếu căng anh xin like mạnh đấy xin like mạnh quá Jimmy sắp chết rồi Jimmy Mày sẽ lại mạnh đấy Từ từ nhé một round nữa chết rồi còn đâu Lấy song đấu ngon hơn chứ Song đấu là cái gì á mọi người Song đấu là cái gì cơ Song đấu là cái nào Song đấu là cái nào vậy Đây hả À song đấu là cái này à Team Bet à Ồ oh nhưng mà team back cho con này mà bây giờ có win được một round nữa không ta để mình lì cái để mình lì cái ê hy vọng là win được round này đi mình lì á mình lì mình roll mấy con này mới được á Nhà này có con bk hai anh em ơi bk hai hy vọng là đừng có chết nhá tempo tempo là báo tố mà xong đấu gì à vậy á đừng anh tú cần win á hoặc là đừng chết Ui, con uh, sivana điên chưa từ từ nhá nhưng mà còn ra xu anh em ạ hai bốn năm chết à năm chết thì chết rồi đâu đấy ba luôn mình lên chín thì mình tôn được ra xua hai với các thứ thì ngon hơn á ui con ra xua mạnh nhở con ra xua nhà kia cầm hai quyền năng con ra xua nhà này cầm hai quyền năng một cái này kẹp bí ẩn không thật ra là bài mình gặp bí ẩn thì nó đi nha mà phế nhở cặp đôi hoàn cảnh nhá nhưng mà cặp đôi hoàn cảnh này hơi hơi thừa đúng không cái này cặp đôi hoàn cảnh đúng không tại vì mình thấy best friend hai không biết là có phải cặp đôi không nhở hay là bỏ rồi ta hay là thay rồi sao tiếng tú nó béo vậy à chắc em tú để sang đấy nhá nhà anh xì lai thì toàn là ba sao anh em ạ full ba luôn ok đấy à đây là cái bài asta cái bài mà gọi là sau năm rao được zone đúng không sau năm rao hình như được được tiền hay là cái gì á cướp so thì ba kia kinh đấy bài này thì tanh tanh khỏe sáu ra đe ba ly gần á ba ly gần là ba con gì đấy ba con ly gần cái đó ngược lại với cặp đôi à ngược lại hả ngược lại với cặp đôi là sao nhở 80 tiền game sau xài em tú ơi. Ừ, em tú ham lên 9 quá nhưng mà lên 9 em tú nghĩ là top 1 được. Lên 9 phải dồn được mấy con 5 tiền á. Với cả con rồng 2 ấy, cơ bản là con rồng 2 nó mới CC, với cả nó tanh được. Còn sự quên 2 thì nó bình thường quá. Nhưng mà sao nhà này kiểu có con gì á, hơi kinh á. Mình nghĩ là anh Slime hoặc anh So top 1. Xem nốt đi mọi người ơi. Chỉ một tướng thôi chứ không được có hai con trùng à hai con đứng cạnh nhau là được tăng tốc độ đánh á anh á à à à thế mà ông kia bảo là chỉ một tướng thôi chứ không được hai con trùng mà hóa ra là hai con gận cạnh nhau à hóa ra là vậy à à hiểu hiểu hiểu ồ bây giờ nó hiện ra cái vòng nè à? thế mà ông kia bảo là ngược lại bịp à đồ chuẩn ra xua là kháng quyền năng với một đồ hồi phục à ok dương nam ơi nhà này thì đánh bằng con anivia ba đồ này á ba đồ này trông thì có vẻ nhiều đam đấy nhưng mà quan trọng ui nhưng mà chết ta xuống kia luôn rồi kinh đấy mạnh ấy <laughs> so mạnh phết đây à gf so mạnh phết đây à mạnh phết thì đi ừ. mạnh phết đây thì đi chắc anh sẽ like top một rồi mà anh sẽ like ui chín atta là cái gì đấy sáu mươi sức mạnh kỹ năng và cái gì đó mình không biết nhưng mà sau năm rao trong cửa hàng sau năm lần đổi trong cửa hàng thì được tiền hay là được cái gì ấy nhở dịch không điều cứ phát biểu thôi <laughs> cơ bản là em tú không biết tiếng anh chứ bây giờ kiểu cũng gọi là biết được mấy từ gọi là lặt vặt đấy tại vì bao ở năng lượng này còn ap ap ability là cái gì thì cũng không biết lắm elite thẩm lặng full đam cũng mạnh á elite thẩm lặng à giống như cho cái hũ bảy ngoại binh ấy á vậy hả thật hả kinh vậy để mình xem nốt đi xem nốt nhà anh slide đi cái gì cực trời ơi sẽ rơi đầu à ui nãy là mình đi chợ được nhặt được cái này nữa đấy huynh nhờ cái cái gì đấy genage của mình á genage huynh anh sò chín rồng à chín rồng ra xua ra xua ba ra ke nhưng mà ra xua một cái này sáng Orin chơi chín tinh tú lượm được tám vàng xong cút à <laughs> chín tinh tú là cái đấy đấy hả là cái Astra đấy hả tinh tú năm lần rôn rôn tăng ra tướng tinh tú à? À, à nói chung là rôn nhiều là tốt đúng không tao cái lõi free zone với cái này thì đi chắc là hợp nhở hoặc là nói vé trúng thưởng đúng không ui vậy tính ra vé trúng thưởng mà chơi cái bài asta này chắc là mạnh lắm á kiểu rôn được nhiều lên được ba sao nhiều biết gớm sọ chưa <laughs> này thì gớm sọ tinh tú ngon phết à toàn là tiền anh em ạ mình thấy tiền không à buồn ngủ ấy nhở chiều buồn ngủ á mọi người ạ mặc dù là bốn rưỡi rồi nhưng vẫn hơi buồn ngủ chưa bao giờ tôi thấy em cười nhiều như hôm nay chưa bao giờ tôi thấy mắt em long lanh thế này xây ra xong đấu điên vờ cờ nó đáp chiến lắm á ừ, có xây ra mình hay lỗi mà nhưng mà mình à, chơi một trận rồi ấy thành ra là bây giờ mình chơi bài khác đi cho nó biết chiêu với cả biết nó nhiều cái hơn á tại vì chơi mỗi một bài thì nó cũng chả để làm gì á như kiểu anh trần lai này anh trần lai mỗi trận chơi một bài này thì giờ mình cũng mỗi trận chơi một bài ấy để biết chiêu đã hello thu trần nhá để mình biết chiêu với cả biết biết tướng ui nhưng mà sao lag đấy lag đấy anh em anh em thấy giật giật không lag nhở chiều lag luôn đấy từ từ nhá mình bị lag rồi anh em ơi hơi bị lag một chút á lag lag á lắc nhiều quá, lắc nhiều quá, lắc nhiều quá. chào anh chè nhá anh có biết anh vt đâu rồi không mà anh vt ờ, đang lo việc ờ, công việc gia đình nhá <laughs> anh chè nhá anh chè hôm nay ờ, anh chè hôm nay bận việc gì gia đình á mọi người ạ không like được thành ra là anh vt like hộ anh chè à. <laughs> anh chỉ like năm rồng rồi không biết là có zone không hay là đợi đây con này ba sao astra astra cái này là cái gì pháp sư à ba mét ba mét nói chung là mét là bây giờ được xài chiêu hai lần đúng không lộc ba binh lên hai trăm rồi em tú hơi lác mọi người ạ sao tên em tú hay thế tên em tú là nick mượn mà em tuấn ơi tên em tú hay thế à? làm gì thấy tên em tú bịp à rõ ràng là không thấy tên ông đình tuấn này bịp rồi chết rồi mà vẫn thấy tên à gf túi non hợp á pháp sư giống một bốn ừ, giống một bốn mọi người xài chiêu hai lần với cả tăng đam thành ra là con nami không biết là có sau này có meta vọng âm không ê tính ra là trong đây có cái vọng âm ấy không biết là con con đấy có có meta không nữa vào đê vào đê xin slot em tú ơi à. xin thì đi mình đã đủ rồi á Ờ. làm gì gì ra hai pháo đi tú à ừ giá gì mình chơi nhá mỗi mỗi trận mình chơi một tí cho nó một tí đã xíu nhá vào game nó mới hiện màn hình cơ anh em ơi em nam chơi với nhưng bây giờ lobby em mình đông quá nên là cũng không không không đủ mọi người ạ chưa bao giờ tôi thấy em cười nhiều như hôm nay cái huyền ảo mirage giống đột biến ấy y hệt á à thật ra là cái đấy là cái đột biến luôn mà tại vì mình thấy có mỗi một trận khác nhau mà đúng không tại vì có trận thì không kiểu có một cái có một cái hệ gì á mỗi một trận nó cho một cái khác nhau một cái kiểu uh, tính năng khác nhau á hình như là cái đấy cũng là giống đột biến mà hello em tú à hello huỳnh phước tuấn tuấn nhá làm tí tu tu tính đi Ê, nhưng mà tối nay mình phải đánh cái gì nữa nhở tối nay mình phải đánh uh, giải đấy anh em ạ tối nay mình đánh giải bên uh, cà phê nhân phẩm nữa làm cái kiếm mà làm cái giáp đi lấy cái giáp đi dễ đẹp thật ra là kiếm lắp theo cái áo ngon đấy chứ nhưng mà sao binh của mình nó giật giật đấy hay là chỉnh nó thấp thấp quá nhỉ rồi so phế thật hơi giật anh em ơi full skit vịt nào từ từ nhá vậy đi vậy đi vẫn giật giật giật giật huyền ảo có chiến tướng với song đấu bánh cuốn á là huyền ảo là cái gì đấy atcha hay là một trận atcha như, như anh xin like nhở để cái này nhiều nó giật quá anh em ạ để thấp thấp hơn một chút nhá thật nó giật quá đấu sĩ à why à không có đấu sĩ nào nhở atcha ấy từ từ đi Astra hay là mình làm một trận Astra nhỉ mọi người nhở Astra run ba sao khá là hay á chơi thử một tí nhá chỉnh fps thấp thôi á ok ok em cũng chỉnh thấp ở đây huyền nào là mirina để é à Astra tiếp mày ê từ từ nhá trận này làm Astra được á hay á hai con này đi Astra ba con rồi ui Astra ra nhiều phết đây Astra ra mấy cái này hai con này cũng là Astra nữa này mét à mét con này là Staparea. con này chắc là bỏ đi đúng không bỏ đi con này hai nói chung là cứ bắt lại đã tí nó còn silat đúng không con silat là pháp sư à silat pháp sư à ok con silat nữa đúng không silat pháp sư nó là kích được ba pháp sư khá là ổn áp á em tưởng đấu sĩ là parallel à? đấu sĩ là parallel à mọi người 20 năng lượng à cái này là cái gì đây sát thủ à sát thủ nhận dna với cả một cái gì đó một cái s là cái gì á ui lõi hơi xấu nha mà bỏ đi lấy cái này hợp lý ấy lấy cái này chơi atlea hợp lý này còn không thì chơi cái này cũng được nhưng mà thôi lấy cái này đi nhầm mình nghĩ là cái này hợp lý hơn á ok atlea tiếp này át lèo chúng tôi à. tí nữa kẹp đấu sĩ vào đẹp nói chung là đầu game cứ eco một chút nhá tí nữa đánh một con này tanh con này cầm đồ tanh con đam thì con virus với cả con uh, con này à check ib được không ông à ok ok check ib thì đấy đánh ra xua đi anh nhá silat carry đi à mình đánh thử một trận ad atcha nhá cơ bản là lõi của mình đánh được á thành ra là mình đánh thử một trận đã mình chơi một trận đó mọi người ơi ok quyền năng chấm súng với kháng chơi silat đúng khỏe à uầy ông dương nam phải tính là chơi bbe nhiều phết rồi nhở được được được để tí nữa em tú thử nhá nhưng bây giờ cứ đép đã anh em ạ với cả eco tiền đã nhà này thua ba chết à được bài mình đép được một chết là hợp lý rồi đấy eco tiền đấy anh em ạ có cái vé trúng thưởng là tí nữa rôn sau nó uầy bây giờ được rôn một phát đâu rồi nè ừ, mua mấy con một tiền này lại đi con này hai à hai con này con Etche này hai nữa ba con này đi ui ba leona à? chả cần làm gì hết ừ, lên cấp rao sau mình cho con pháp sư vào à hay là cho con này vào với đam với nhá vườn la chắc là không có đồ đúng không vườn la này chắc là carry hơi cùi ê từ từ nhá con này đam tay to đấy con Etche con gì nhở con sivana này à quên con gì ta Scanner, Scanner. Skin hơi kinh nhất. Ui để như vậy thì không đẹp rồi. Cơ bản là mỗi con đánh một con nó hơi khó anh em ạ. Cố lên. Chết được một chết đi. Vla này chắc là lo được một chết đấy. Ok, một chết mình nghĩ là thành công rồi. Con kia là buồng đao điên nào. Silat như hạch, như hạch khỏe cái gì ông nào phát biểu đấy á. <laughs> nói chung là mình nghĩ là cứ test đi con nào khỏe hay không sau này về về bản chính mới biết được anh em ạ giờ chơi cho nó quen mặt tướng đã con nào khỏe cũng được mà u uh, từ từ nhá ngon đấy extra là cứ nở ra như vậy à ui hợp lý nhở vậy tính là cái lõi này chơi siêu hợp luôn đấy con này con này con này con này con này từ từ nhá ba con này à đấu sĩ thì khó rồi đúng không con này cho vào nói chung là mình cứ cho mấy con ad treo ở trước đã cho đỡ rối anh em ạ Hammer Yali hai với cả Hammer hai à Hammer hai Hammer hai Hammer ba thật đấy chứ nhưng mà Hammer ba bây giờ cũng chả làm gì anh em nhờ nhưng mà chiếu con ad Astra nào thì mình cứ mua nhá Hammer thật này ui hammer ba này ê mình kẹp hay hammer ba không anh em nhưng mà hay hammer ba tí nữa phải có con kia nhờ không tích được tiền nào nhưng mà mình nghĩ là zone mấy con này ba được rồi không cần phải con hay hammer ba đâu nên là mình sẽ không khóa lại nhá nếu mà cảm giác tí nữa nó ra tiếp thì mình mua thôi Hay hammer ba tại vì trận này mình muốn đánh trận asta à. làm trận asta ba đi dồn đồ ba đất thử xem anh nhá được được được được, được lát này mình sẽ lấy con này nhá kiếm đi con lát đấy lát hay uy lao ấy uy lao à con này con uy lao hai à nhưng mà lên là con gì hai thì cứ lên anh em ạ đúng không con con này là con uy lao hay con lát vậy ta à lát mà nhờ lát mới cầm cái kiếm chứ đúng không lát hay uy lao nhìn giống nhau quá cơ bản là hai con đấy nhìn giống nhau quá cầm cái cầm cái thùng này chắc là con uy lao rồi không có tiếng việt khó chơi quá em tú biết khi nào có việt xúc không á chắc là một hai hôm nó có mọi người ạ con này à uy lao à uy lao thì hơi đần mình nhiều quá nhờ con astra này thật ra là chưa cần đúng không Ui, bán mấy con này đi nhá tích tiền đấy anh em ạ bây giờ phải lên sáu thì mới kẹp đủ đúng không con này cầm kiếm mà cầm kiếm thì tí đã lắp đồ gì được không ta uy lao uy nói chung là đam mà đam đam phép thành ra là nếu mà lắp thì lắp kiếm súng à lắp kiếm súng và rớt kiếm dao điện đâu mấy là bài này đam phép nhiều á thành ra lắp cái giao điện đi cũng được lắp một cái giao điện đi cho dễ đép Ui, yếu đấy cố lên đép được một chết à nhà anh xỉn lai có mấy cái có gì gì á hai hai chết hợp lý hai chết là đủ ba chết đâu ba chết đâu ui con la không hút được rồi con gì đấy anivia à anivia kiếm súng ui anh xỉn lai ba đồ đẹp đấy à nhận được một số sojin với cả một anivia với cả một invoker à ngon nhở chào anh tú rồi em chào anh phi không dám em chào anh phi nha ông nào giống tao không vào game mà từ mười hai giờ ngủ dậy vẫn lác đinh à <laughs> đen vậy nhưng mà sao nãy giờ không ra cho mình con kia nhờ anh em nhờ không ra cho mình con gì đấy tiền à hai tiền này không ra cho mình con uh, ờ, silat anh em ơi nhưng mà ra được nhiều con uy lao phết đấy chứ uy lao nuôi ba luôn đúng không chắc là mình nghĩ là nuôi ba hết đi không tích được hai mươi tiền nhờ anh em nhờ bình thường đáng lẽ là tích hai mươi tiền ba mươi tiền năm này chứ làm gì có trận nào mà nghèo như vậy đâu ôi phế đấy hay là bán hai con này không ta bán hai con này đi ông nhờ ừ. ai biết đâu ơ kìa sặc tét win luôn thì hơi thọt em tú cần thua quá cần cái lu năm quá win mất luôn rồi bài mình như vậy mà win được à bịp nhờ bài này khá là mạnh đấy từ từ nhá phải nghiên cứu anh em ạ không ra cái lõi zone à silat hai con này là có xạ thủ đúng không Squat là cho con này vào à vẫn bảo toàn đặc sản cân <laughs> ừ cơ bản mình không trách nhà chơi bpa thì mình, mình nghĩ bình thường thôi tất cả ai ai ai có chuỗi cũng được mà mọi người mình chơi cho nó biết tướng đã đai máu à dắp lửa à, hay là xe ke xe ke xi lát thì hơi tù nhở huyết kiếm à huyết kiếm thì không cần lắm kiếm súng à quỷ thư kiếm súng không vladimir này Nice! A fresh face out there! Zeke không Con này tanh Con này tanh Zeke à Zeke quỷ thư à Đồ này hơi phế nhỉ mọi người nhở Lắp đồ gì bây giờ ta Bộ này lắp đồ gì bây giờ nhở Cơ bản là Zeke thì đép dễ hơn Kiếm súng à hay thử silat carry không silat cơ bản mình nhiều rồi á thử cho nó đồ carry đi à quên quy lao ấy nhở nhầm ui Ủa, nó chưa kịp làm gì nó chết bố rồi phế đấy kiếm súng nó có thực sự là ngon không vậy hay ba đâu rồi em tụ bán mất tiêu rồi win nào trước nghèo quá thôi bán tạm đi cơ bản là bây giờ mình chưa kẹp được á phải lên sáu mới kẹp được cơ trận này mình hơi nghèo ấy anh em ơi hơi nghèo nghèo chết rồi đấy khu đồ hiệu ui tiêu dùng thông minh à từ từ nhá tiêu dùng thông minh hay là cái này là cái gì đấy extra à? từ từ extra sâu là cái gì đây nhận một extra này mà tiêu dùng thông minh thì lên cấp được mình nghĩ là không ngon đâu lấy cái này đi lấy cái này khá là ok đấy hai hai hai được nhá lên cấp cho con này vào đã là sáu extra trước rồi nè hiện tại không còn gì ở đây ngon hết zone zone mà lại không ra gì nhở cái này cho cái này đi cho con này hmm. bây giờ slow zone à nghèo quá nhận một uy lao chứ cái ông này á ừ, nhận một uy lao uy lao Lao sáu con rồi mà bây giờ virus chưa được con nào thứ hai Lao nhiều đấy Scatter nói chung là cũng ít cơ tại vì cơ bản có nhà chơi chung thành ra là khó quá có nhà chơi chung mọi người ạ nhà này có cái lõi này à ui sách ấn bây giờ còn có cả lõi kim cương hai sách ấn à ghê nhở bài mình ra kia mà thua thì siêu giàu luôn á cơ bản trận này mình lu dài được mà mình quên mất tiêu anh em ạ ui con này là con gì đấy sena à cảm giác bắn nó máu trừ trừ trừ ít nhở giọt le 2.0 mà ừ, giọt le 2.0 mọi người ạ ui ba con ida này ui sắp ra luôn đấy chứ đùa đâu temple assassin à temple sweat with roll cái nó đi roll một hai cái kiếm kiếm hai sao mà đép anh em ạ một con nữa là nila nila ba nhưng mà khi nào ra đôi được ba rớt thì mình roll à quên mình ấy nhá mình tính tiếp nhá chắc là mình nghĩ là bui đồ tanh cho con này không hay là bui đồ silat nhở mình nghĩ là bui đồ tanh cho con này đi xong rồi thì lấy thêm đồ cho con ờ, mình nghĩ là bui đồ tanh trước đi chơi chung không em anh ra nhiều quá à, à asiba đầu đấy gấp so lại lên bảy rồi khuyến mãi kinh nghiệm với cả ba xúc sắc à ba xúc sắc thì hiện tại là xài một cái rồi đúng không ra được cookie hai à cookie là con bốn tiền mà lên hai à bao giờ mùa bảy cập nhật thế anh á chính thức là tầm à, ngày chín là ngày mười một tháng tháng sau nhá on à on không cần mình đang cần một đồ thủ cho con Kettner nữa thì mình nghĩ là lấy đai máu đi đắp máu đi full tanh một chút full tanh đã này anh tú không ghép huyết kiếm cho uy quá bao mạnh à huyết kiếm bây giờ thì nói chung là con nào cầm cũng được đúng không cơ bản là nó hồi phục cả nó đọc là tem bét á tem bét là cái gì đấy chơi tám tem bét nó sẽ xuất hiện con bạo long Vedoran mạnh lắm em tú á tám trăm bét là cái gì đấy tám bét tem bét ở đâu đấy astra con này bây giờ mới ra được con thứ hai à rôn đấy phải rôn đó vừa la hai à Scanner hơi ít Nami thật ra là Nami không cần chưa kẹp đúng không? Vân la à? Nami chưa cần thì bán đã thì lát nữa từ từ nhá bộ này cũng kẹt nữa à? chơi cái này mà cũng kẹt à xì lát phải mua mà bây giờ kẹt mất à hay là bỏ varus đi nhở varus cần lên hai rồi anh em ơi phải có varus hai mới đép được á hay là mình lên cấp không mình lên cấp mình nhập một con xạ thủ nhá chứ bây giờ kẹt đi nó cũng phí ấy. ê bộ này mà cũng phải là dốc đồ cũng phải ấy nữa dốc đồ ấy à dốc đồ phiên bản mini à trời ơi thốn đấy phải lên sáu à cay đấy nhở con này không lên đi phải lên rồi anh em ơi phải lên cấp rồi mất luôn một lần rôn mà một con ba đã này mua tạm một con xạ thủ vào đúng không một con tem bét à, một con này chứ stock gì á hoặc là kẹp hệ con này không đấu sĩ à chả cần mình là Lulu con này Miragia không cần trẻ ừ, con gì trong đây hết đúng không Khó nhở Bộ này lên level thoải mái mà anh nói ra nhiều mà á Lên level hả Anh tưởng là roll năm roll sáu Cơ bản là anh có cái lõi roll đấy Thành ra anh roll ở đây luôn vậy hả anh chưa biết chơi bộ này nữa ấy thôi anh còn đang mua full tanh cho con scanner này nhưng mà hôm anh lỡ rồi anh dồn đây luôn á cơ bản là gần lên ba sao hết rồi roll nốt ba sao mà dãy đi anh em ạ với cả scanner mà lên cấp roll nó khó lắm anh lỡ bui đồ scanner nữa thành ra là bây giờ phải dồn luôn á có gì bỏ nami này đi nè lại sáu vẫn kẹt à không không không không kẹt được có gì em tú bỏ nami đi mọi người con này thì không cần này nên là khỏi uy lao với cả con này nami hai à nami thật ra là chưa cần nên là thôi không cần đâu sắp lên ba hết rồi đấy ui bộ này chơi hay phết đấy nhở kiểu nó cứ ra tiền á ui con này lên hai là ngon rồi không kịp mua luôn cùng à đồ tanh này cho con silat à ba rớt hai á nè, uy lao này uy lao ba chưa chưa ra à à con silat đây à bây giờ mới ra con silat à bịp nhờ đừng có kẹt nha má con này không cần đúng không đây rồi silat ba thì bu đồ silat đi anh em ơi Silas cầm cái quyền năng luôn bây giờ thì nói chung là zone con này ba nữa mình nghĩ là phải cần con sketch nó ba ấy không có sketch nó ba thì ấy lắm đuối lắm đúng không không cần sketch nó ba thì đấy đuối lắm ý là kẹt tướng này cứ lên sáu bùm yếu đấy phải zone đấy phải zone đấy sao anh không đưa đồ tanh cho vi lao à anh nghĩ là con Skagner tanh châu hơn đấy còn con Ilau cầm đồ đam đi tại vì bài anh bây giờ thiếu đam quá phải có con cầm đồ tay con cầm đồ đam mới được đồ này cái này chắc là không cần cái này cũng ít quá nên là thôi lấy đồ nhá lấy đồ đi anh em ạ tách đồ đúng không tí có tách đồ á dắt lửa luôn à dắt lửa thật ra là không cần Skagner này Nami à nami thì tí nữa mới kẹp đúng không nami mình nghĩ là chưa cần đâu con này ba đã con này hai này. mình sợ bây giờ không ra được con scanner ấy chứ con rồng này không cần đúng không toàn là nami thôi mọi người ơi scanner này nami chắc là không mua đâu anh em ơi không mua nhá chỉ mua một con kích hệ vậy thôi giáp lửa luôn không nhở hay là đợi quỷ thư ta nghĩ là đợi quỷ thư đi có con đồng hệ này không nhờ con tím tím là con gì á có con đồng hệ này không mọi người bắt hết ba sao đi nó có tỷ lệ ra con đồng đó em á giống tốc đồ á ủa vẫy hả bắt hết ba sao hả ủa bài này phải lên hết ba sao với ra con đồng à, anh xin lại bá cha phải lên hết ba sao với ra con đồng à là vẫn là ý là không cần hết ba sao gì thế mà mấy ông này ấy con rồng whippy này không phải nhở scanner bao ok lên cấp một rồi đấy nhá tầm này lên cấp một rồi lên cấp mọi người ơi lên cấp nhá lên cấp bây giờ kẹp con uh, ờ, silat này là gì đây Silas này là wendy à mết Silas hai con này không tempest tempest không cần nói chung là lên cấp mình cho tạm con nào vào tạm đã nhá hồi nãy anh xì la kẹp gì mình cũng chả nhớ Aurion Sol lấy anh à? Ok ok ok, tí nữa em Tú luôn ra em Tú cho nhá. Con này à dâu y à, dâu y có pháp sư đúng không? Dâu y ngon hoặc là Varus nhá, dâu y hoặc Varus. Dâu y hoặc là Varus, nhưng mà mình nghĩ là lấy dâu y đi. Kèm con dâu y cho nó CC nha em ạ. Lấy con Varus thì cũng được nhưng mà mình nghĩ là lấy con này đi lấy si lát tí lên tám thêm một pháp sư hoặc đấu sĩ à ok đây anh em ạ mình nghĩ là lên cấp không ngồi rôn con này sau nhá phải là varus ba không varus ba ui varus ba nhiều đam hơn hẳn đấy chứ đùa đâu đây rồi ui sắp ba rồi nè hợp lý đấy Nami hai à? Nami hai thì nói chung là nếu mà bây giờ Nami với cả Silas thì vẫn thiếu một con à, vậy là bắt đầu khởi có rồng đúng không? Thành ra là thôi nhá, bỏ ăn đấy đi. Đây rồi. À, ok, lên cấp nhá mọi người ơi, lên cấp đi, lên cấp và kiếm rồng nó dễ. Nói chung là cứ giữ lại cái này đi, có cái ấn này không ta? Có cái ấn này không anh Silas. Không có à? Không có ấn thì bắt buộc phải ra rồng mới được đủ chín extra đúng không? con rồng đấy là con rồng tám tiền hay mười tiền vậy con rồng đấy tám tiền hay mười tiền á mười tiền á ồ mười tiền là đánh muộn người ạ thành ra phải lên tám á lên tám lên chín á tầm này thì mình nghĩ là đánh bằng ba sao thôi là ok rồi ui đánh bài này trông thích nhờ anh em nhờ dốc đồ phiên bản ấy à phiên bản gọi là bình thường à, từ từ nhá con này con đồng này không phải phải là con đồng mười tiền đúng không nami nhiều chưa nhưng mà không cần nami nha mà cambridge lên cấp cho con ấy vào pháp sư vào pháp sư thì cho con nào không được Ui, con này có pháp sư à từ từ nhá con Etcha này có pháp sư thành ra là nếu mà bình thường đánh thì anh em có thể bỏ Nidalee hoặc là bỏ Vla đi à Vla cũng là pháp sư vậy thì bỏ con này đi à bình thường anh em sẽ bỏ con này đi để kẹp con này vào vậy thì đáng lẽ nếu mà nami ba thì anh em có thể thay được con nearly nhá vậy thì là lỗi mình á do mình không dôn ba sao á nếu mà đúng thì phải dôn con kia ba sao thôi bỏ nearly ra anh em ạ nhà này có diệt thì em tú thua rồi này có diệt anh em ạ nhà này có diệt mình không để ý á vậy là tính ra là con nami thay con kia là hợp lý luôn ừ, nami ba hợp lý hơn á lỗi lỗi anh tú á bây giờ lấy đồ gì cho silat được không ở đây thì có một cái nước mắt dây chuyền à hay đấy đồ nó virus nhờ anh em là sojin à sojin không ngon nên là đổi đi thông đạo à không ngon nó xét à không cần bốc đồ à bốc đồ ngon nhá cơ bản là mình có ấy á mình có tướng á hợp lý á ui toàn là dòng này không à bây giờ lấy cầu rít phép cho con này đã nè cờ rít phẹp cờ rít phẹp hay là nón ta cờ rít phẹp sorry hơi cùi anh em nhờ nếu mà nón thì cũng vứt bẫy à thôi mình nghĩ là lấy cờ rít phẹp đi quỷ thư dấp lửa thì hơi tù nhưng mà cơ bản là không mình quên mất là mình có cái nhà máy tái chế mà nhờ từ từ nhá anh em ơi lỗi mình á mình có nhà máy tái chế mà đúng không ơ không phải à cái kia không phải nhà máy tái chế à thủy thư giáp lồng nói chung là nó hơi tù nhưng mà thôi nhá cơ bản là mình không có đồ gì khác mình sẽ lên cấp mình cho tạm một con pháp sư gì vào một con pháp sư đó là con si lạc ba mét vào tạm tạm như vậy đã xây ra này bỏ đi con này bỏ đi con này bỏ đi hay là bốn đấu sĩ ở ờ, bốn đấu sĩ cũng được nhờ sao mình lại bỏ on nhờ bốn đấu sĩ thì mình bỏ đi một con gì gì đó bỏ đi pháp sư à không bỏ pháp sư thì thiếu đam lắm nhưng mà hình như là pháp sư chỉ tăng đam cho pháp sư thôi đúng không không phải cả đội đâu nếu mà là tăng đam cho mỗi pháp sư thì mình bỏ đi nhá hình như là mỗi pháp sư thôi ấy nên là chắc là mình bỏ luôn anh em ạ bỏ nhá anh tú hơi non nhé bây giờ test mà mọi người làm gì biết được cái gì đâu mà non với chả không non nhiều khi tí mình bỏ pháp sư luôn á mình lấy đấu sĩ cũng được á bốn đấu sĩ đi cho trâu nói <coughs> đó là cho ba mảnh đồ còn nhà máy tái chế là cho hẳn một đồ lớn mới tách ra được em tú nhớ là nãy nó cho một một ấy mà nhờ không phải nhà máy tái chế à nhà này lên chín á à nhà này có khuyến mãi kinh nghiệm à nhà ozin à lại là ra su hai ông ozin này master ra su à ozin master ra su à ozin ui con bạc kìa con bạc kìa con bạc kìa ngon chưa con bạc ngon chưa ui, con bạc với con on cc ngon vậy từ từ nhá combo con bạc với cả con ấy à bạc với cả ra bạc với cả hai hai hai bạc với cả con ấy bạc với cả con on xong rồi lại top sáu rồi à? bây giờ phải rôn con rồng ở đây à trời mà mình phải tôi á chứ bây giờ lên cấp cũng khó cơ anh em ơi rồng này à rồng này không phải rồng khác rồng khác Ui, con Scanner cầm đồ này tanh yếu đấy sao đấy mình thấy con Scanner của anh Slime mạnh lắm mà nhở từ từ nhá bài mình như vậy mà thua nhà này một sao à con xây ra vẫn là một con gì đó rất là quyền lực khó chịu nhở bài mình khó đấy ta, bán zoe à em tú bán ở đây sao không vào được bbe á kiểu nhiều người chơi quá thành ra vào nó hơi khó mọi người ạ mọi người chịu khó đợi một chút nhá thì là vào được thôi mà sao bài em tú toàn ba sao mà yếu đấy cái bài này có thực sự là chơi được không vậy olaf hai nami ba nami ba thì thay con vla đúng không yasuo à? yasuo warrior với cái gì gì á trong bài mình nói đuối đuối nhở các bạn là mình không ra được con rồng ấy ra được con rồng mình mạnh lắm ra được con rồng cơ bài xây à, ra này vẫn là một cái bài rác nhất anh em ạ hiện tại đang là bài xây ra ấy chịu á không cách nào luôn á lấy xe soraka hồi tí happy ừ giờ vẫn thua anh em ơi chịu rồi mạnh đấy con xây ra này lỗi này chắc chắn luôn nó dễ bùi nữa cơ kiểu bùi tanh nó xong rồi có cái cuồng đao ở dưới là được mạnh ấy mọi người đợi xíu nha em tú đi vệ sinh đấy em tú hơi mắc tẻ anh cho đồ con gì em cho đồ varus yếu quá mèo đi cháy với cả ozin là ozin thì lên chín lại đánh năm tiền bây giờ để tiền lên mười à ông ozin này kinh đấy đánh BBE mà kinh vậy mirage à. tăng gọi là cung tốc độ đánh với cả stack gì gì đó bà anh tú giờ ai đỡ được à xem nhà anh tú một tí xây ra có con rồng gặp gớp so lên level mười xây ra rác nhở mùa bảy có hệ nào kiểu ngoại binh không em tú á có cái hệ Astra đấy nhưng mà không phải là ngoại binh lắm mọi người ạ với cả không thật ra là có một cái hệ gì cho item e ấy mình không dành lắm nói chung là có nhá bà vi phun hệ rồng hai top hai à dồn thì ông dồn cứ giữ tiền này em tú đang muốn lên chín á dồn con kia nó dễ hơn dồn con rồng nó dễ hơn tại vì cơ bản là một con mười tiền nó cũng giống một con năm tiền mà mọi người thành ra là dễ mà bán sau chơi Orion Soul đi hả? Orion Soul đúng anh So nó để mình xem So chơi như nào ấy nhá. bốn tem bet. bốn tem bet là cứ sau chín giây cơ bản là bây giờ kiểu tiếng anh ấy mình không dịch được ấy kiểu nhiều khi anh so còn dịch được thì mình anh so còn chơi hay chứ còn mình mình chịu mình không biết dịch luôn á thành ra chơi nó hơi khó nếu mà dịch được thì chơi thoải mái item là bốc chín extra đó hả à vì đánh năm pháo à năm pháo đấng ulti như nào thế nào vậy á đấng hình như là skill gọi là lướt lướt vài lần xong rồi có cái tường gió à, có cái lốc nhá thì nó cc thôi hi hi I wanna say all my No, you never know Hai shop yêu dấu à Hello Tuấn Anh nhá Tuấn Anh bây giờ mới đi học về à? Chào Tuấn Anh đẹp trai anh tú sâu sát anh tú ao à, anh tú ao meta bb e à. anh tú toàn áo tốt thôi nhưng mà cơ bản là mình cứ chơi để mình thuộc tướng đấy anh em ạ mình nghĩ là bây giờ cái cơ bản nhất là thuộc tướng trước đã chứ bây giờ đánh nhiều khi vào tốt thì uh, mốt về cũng chưa biết được với cả phải đợi mấy ngày nữa tiếng việt ấy thì mình mới dễ vui bài hơn là xua điên quá con này là con gì đây tiếng anh á mình ghét cái tiếng anh này ghê á học rất tốt tiếng anh mà cứ bắt dịch à ừ thế luôn á mấy cái tiếng anh này đúng kiểu má ơi trông mà chán lát thử simmer kêu thử đi à simmer kêu à simmer kêu là cái này ấy hả <laughs> bây giờ mình nói chung là bây giờ mình hiện tại là mình cứ chơi để để để biết tướng nào nó mấy tiền như thế nào đã nhá xong rồi một hai hôm nữa rồi mình bui bài sau anh em bạn thật sự là bây giờ mình không biết bui bài gì luôn á đánh theo bản năng á kiểu ra được cái gì thì mình chơi thôi với cả lắp đồ được gì thì mình lắp nhá em tú đần à, đần cái gì đấy anh phí nay hai mươi rồi học gì nữa nay em đi làm ccc giờ về sốt khỏe không à không khỏe à? không khỏe thì sao tuấn anh ví dụ anh tú không khỏe làm sao hôm sau vào discord em quét sinh cho ok nhá tuấn anh được ạ mình nghĩ là con xây à, ra không xây ra thì tại là bài bốn tiền còn nhà này năm tiền oz năm tiền năm tiền mà vẫn thua bốn tiền nhá bút gù bút gồ dịch thôi à bút gồ dịch thôi à em muốn dịch hệ nào chị dịch cho á <laughs> bây giờ hệ nào em cũng chả biết thật gọi là biết một vài cái con bạc này em tú còn chưa biết là gì đây này con bạc này nói chung là em chỉ nghe gọi là nôm na là cứ sau hai sau một rao là cộng hai phần trăm tăng tỷ lệ rôn gọi là tướng năm tiền đúng không kiểu thế đúng không em chào chị trang nhá hello thủy trang nhá chỉ anh chơi với chứ không hiểu gì hết này anh phi có chơi không anh phi vào đây vào chơi để biết hiểu được anh phi ạ bây giờ em tú gọi là chơi được vài trận á thậm chí là anh so chơi nhiều anh so chơi từ lúc mới ra từ sáng đến giờ ấy mà còn chưa hiểu gì nhiều ấy đấy là anh so còn vừa xem vừa chơi rồi nhá nói chung là anh soi chắc là chơi tốt nhất ở đây rồi không phải là tối phải bổ sung một nồi lẩu á ui ozin đỉnh vậy ozin ozin hay á bác là tăng tỷ lệ bốn năm tiền thôi à ok dũng đỗ ơi nói chung là mình biết biết một chút thôi <laughs> nhưng mà chắc là mình đánh một hàng ngày xong rồi mình sẽ rủ gọi là đánh sòng nhá đánh sòng mấy bên e cho nó chiến nãy anh mới chơi đấy em đấm anh sấp mặt còn gì á phải không vậy anh phi đánh đích nào anh phi đánh đích nào còn hai slot này mọi người chơi không mỗi combat có hai phần trăm rớt ra chuông mỗi chuông tăng một phần trăm tỷ lệ ra tướng năm tiền à ui hay vậy ok nhá hùng nguyễn ơi cảm ơn hùng nguyễn nha bác khi cast skill hoặc là tướng còn sót lại thì sẽ tạo ra một nút nhạc nút nhạc sẽ rút một phần trăm tỷ lệ thử tướng thấp truyền cho tướng giá cao hơn nào ok đã cảm ơn mọi người nhá mọi người tư vấn âm tú hay quá hi hi thật ra nhá bản trước nhá cái cái gọi là mùa trước ấy là mình mùa trước là mình không chơi bbe luôn thì nói chung là đây à mùa trước thì mình không chơi bbe luôn thì uh, mùa trước là mình đánh sòng cơ thì khi mà về BBE à, khi mà về Việt Nam á là mình nhớ là mấy ngày đầu mình còn đánh trả lên nổi kim cương mình nhớ là có trận mình cay xa hai à cay xa hai Nico còn ao top mà mời chị đi à nhưng mà ấy vào mất đủ mất rồi chị ơi khi Kido BBE 304 đó à anh đi tối rảnh anh chơi nãy nhường cho bạn khác chơi à ok Ti ơi tối chơi nhá được mình đừng BBE nữa làm content uýnh uýnh cớt đấm nhau đi à quýnh cớt á thật ra đây đóng là cớt mà đánh xong đi à, bây giờ đánh xong để gớp so lụt hết tiền à, anh toàn anh vào mà tốt không mình bị đau răng quá anh em ạ không biết là tại sao á đau răng quá ra xua nào ông tú à ra xua phải đép được cơ các bạn ra xua phải đép được thì mới chơi được không thì khó lắm tôi không có tên à mai em nam chơi với nhé à? ok em nam mai thì mình nghĩ là kiểu gì cũng nhiều á còn hôm nay thì mới lấy kiếm đi lấy kiếm lắp kia đép nó dễ mình thấy kia ngon quá hoặc là lấy cái giáp viên thần cũng được em nam thì hơi non nhưng top một được thì cũng hay à đau răng chắc là do thiếu em á sao lại thiếu em mình lại đau răng có em mình có em mình lại hết đau răng được à hay vậy ra su không có kháng dễ ăn cc đi luôn à ừ. thì bây giờ mấy con tay ngắn thì bắt buộc phải vậy hồi sáng nay mình có đánh một trận olap ấy ba tiền thì thì nói chung là cũng bình thường hai con này à hai con ba tiền đúng không hay là mình làm một trận phép nhờ nãy giờ mình chưa đánh trận phép nào Whipper Gripper à? Spa Pit gì gì đó Whisper Sao nhìn cái hệ này chả có dùng con nào vậy Từ nhá hai con này hùng Hai con này trùng hệ này nhưng mà được cái gì đấy U được con cóc gì nè Từ từ nhá Ở ờ, mỗi rau Cái gì gì đó từ từ nhá Để mình xem coi uh, Hay phết mua mấy con một tiền đi cho dễ chơi anh em ạ tìm thử một em để trải nghiệm cảm giác đó đi á là cái gì đấy cái gì đấy try nịt try nịt try nịt không có ở đây try nịt không có nói chung là hai sao thì mình cho vào đi hoặc là con nào tanh tanh ấy, thì mình cho vào invoker với cả mystic invoker ở đây không có đúng không vậy thì cho con uh, cá cá heo này vào đi hoặc là cho con phép vào cũng được đúng không hai sao ui con roi này ngon nhá từ từ ngày tí con roi vào được á vậy thì ai chắc không cần con này chắc là không cần cho con này vào đi khảm bao thạch à cái này là cái gì ta cái này là cái kiếm cái kiếm ở đây thì không có cái nào hết thành ra là trông nó hơi cùi bây giờ mình chỉ có gọi là bui hệ theo ở đây thôi mà bây giờ không có cái kiếm nào ở đây à thế nhở lấy khảm bảo thạch không hay là cái này mình nghĩ là lấy cái này đi cho dễ chơi nhá khảm bảo thạch bây giờ chưa chắc là mình đép được nữa cơ khảm bảo thạch thì chắc chắn là về lết ngon hơn rồi nhưng bây giờ cơ bản là mình chưa đép được á lấy cái này đi cho dễ đép đã u khá là hay nhá hai sao cho vào tanh đi ủa cái hệ con cóc à cái, cái con cóc này để làm gì anh xì lai con cóc này để làm gì vậy con cóc này thiếu con gì nó ta lulu à thiếu con lulu nó đúng không bán luôn nó bán con gì vậy em tú bán gì đấy chít là luyện rồng á à chitana à ồ chitana à ai da anh tú không biết không biết không biết không biết là <laughs> không để yếu luôn mọi người ạ con chitana luyện rồng mà nhưng ba luyện rồng thì được cái gì ấy binh kỳ nhở hồi sáng nay binh kỳ chơi cái này á ba luyện rồng có gì mạnh không quên mất luôn mất luôn cái kia rồi sáng bị mình cầm con cóc đấm cho bây giờ chưa tỉnh được à? <laughs> anh tú không thèm xích hệ à có mà anh tú có xích hệ mà nhưng mà cơ bản là quên đó mọi người ạ ít chơi quá con này ba tiền à lại là con này con sen bây giờ nói chung là mình đang chưa thừa gì hết chỉ có thừa con roi thôi đúng không kẹp mết vào không hay là kẹp hộ vệ vào kẹp hộ vệ vào cũng ok hộ vệ thì con bram vào gà quá không sao ăn lẩu lẩu là bồ rồ liền á <laughs> nữa nữa nữa tí nữa lấy cái sojin để anh em mà cho con roi đép đi cho nó dễ dễ chơi đấu sĩ hơi nhiều nhở hay là mua pháp sư lại không mua pháp sư đi sự quên chắc là thôi nhá ai cần một giọt nước mát cần một giọt nước mát kênh give mi lắm zalo quá nên em qua đây trốn nè kênh anh bắt đầu thì ở đây cũng qua zalo với cái ông kỳ này mang qua zalo qua đây à từ nhá chitana đâu chitana lại đâu nhưng mà chitana được cái gì ấy mọi người từ từ nhá mình hơi nhiều hệ hơi xấu á hmm, đấu sĩ chắc là thôi không cần đâu mặc dù là nhiều con thật á mà cho này vào đi lấy cái hộ vệ gì á khá là ngon á chả biết là có ngon không vẫn đang thiếu một con mết này con mết là con này astra đấu sĩ astra đấu sĩ mình cần một cái sojin nhá mà con này yếu vào cờ chơi xong đóng hẳn một game top tám luôn á con này á con này hả con nomi này hả nhưng mà mình không biết cái cái cái cái, cái tác dụng của nó là gì á luyện rồng chỉ để một con này thôi à mình cứ tưởng là được đồ hay là gì á thì ngon hơn hansen mình nghĩ là được đồ hay là gì thì nó ok hơn á tối ưu đồ đánh khủng đánh điên lên chín một bài xoay cơ bản đi anh tú á bây giờ anh tú phải có sojin phải có sojin mới tối ưu được từ từ nhá sao con này lại ba tiền nhờ con gì đấy lulu à con lulu sao nhìn giống con kia nhở lulu với con silat à còn không mình lấy cái giáp lửa giáp lửa mà răm cũng khá là ok xin cái đai máu đi cũng được xin cái đai máu nào em tú xin cái đai máu anh sly ơi hay buồn quá anh tú à sao lại buồn vậy đừng buồn thì ra vt cũng chỉ là sự lựa chọn thứ hai chỉ là người thay thế anh tú quen rồi cũng không sao cả miễn sao là còn ờ, được gọi là sự lựa chọn của mọi người thì em tú vui rồi còn chừng nào mà em tú không được sự lựa chọn của mọi người thì em tú mới buồn từ từ nhá cho con này vào cầm cái này không Hai lắp xe ke hồi dắp lửa đi nhở bán hai con này đi Xe cái này thì nữa không có soji nữa mình đang muốn đánh một trận ride ride bày đi buồn ngủ à buồn ngủ đi chịu vậy trốn hết chịu nhà anh xì lao nó lap kinh lắm chết rồi có mười này không đập à mười bây giờ chặn đam với gì đấy loài Ui, Rai phế đấy Hỏng rồi, sao con này ở mình ở trên vậy? À con này con Lulu mà nhờ thua anh em ơi con olaf này điên rồi nó càng thấp máu nó càng đánh nhanh thì phải chịu luôn hello fan khôi nhá mùa này kỵ sĩ trở lại một kỵ sĩ thì nói chung là lúc nào nó cũng mạnh mọi người ạ xếp đần quá em tú xếp đần quá xếp cái giáp lửa không có tác dụng gì luôn á nhưng mình không biết con cóc này có tác dụng gì á thật nhưng mà ý là nó có nở đồ hay gì không anh vậy hả Ồ Ồ Khá là hay Không Cóc ấy ngon không Đần á Đần Cóc đần à Đần thì chịu Con cóc nó giảm số xuống thì được gì dậy à Nó đâu giảm đâu mọi người Mỗi ra nó được một một ít số mà Chiu bỏ em vào ba lô mình thử nuôi nhá mình cũng chưa chơi á trông nó hơi đần đần nhưng mà theo một rồi mình xếp ấy quá mình xếp bo bo lại lấy cái giáp lửa đốt thì ngon hơn con elite nhảy à tí nữa kẹp mết vào nữa nhá con mết thì tí em bằng dui cũng được à silat dui à silat silat không có và rớt cái gì gì không á con xét này trả chả làm gì cứ bắt lại làm gì bán đi đỡ bị rối anh em ạ bán đi con cóc xấu dậy sao đẹp trai bằng anh được à <laughs> anh ui nhưng mà sao mỗi ra nó cứ bị giảm cái này vậy ủa sao sao sao mỗi ra nó cứ bị giảm cái cái, cái kia trong người anh xì lai sao mỗi ra nó bị giảm cái bánh trong người vậy là sao à là ăn đủ bánh đấy mới được hả à cứ tưởng là nó lên đủ hai mươi lăm số cơ hóa ra nó giảm mà đồ gì đấy đồ này không có số zin luôn lại đồ thủ à đồ thủ thì hơi phế nhở tempest nu nu nu nu mết đấu sĩ astra đao sau chắc là mình lên cấp mình cho con pháp sư vào cho pháp sư vào nhá để con chít lại là xin game rồi à con chít mạnh lắm mà trường anh tú không biết luôn đấy chứ anh tú không biết là con chít là hệ đấy luôn á đần đấy giờ không ra con chít nào luôn ui tính này là ba chít ngon nhở một trăm phần trăm mo gì kìa đần đấy nó đủ sách nó úp sao à ok nó thành phát thôi hết bánh là tăng sao đấy à ok ok ok con cóc từ đâu ra vậy anh nhá con cóc từ cái hệ này nhá hệ channel channel tí nữa mình cần số cho con rai ấy nó thêm đam anh em ạ hoặc là kiếm súng mà chưa gì nó chết rồi mình không có đồ á đồ mình xấu á hay mơ à bắn làm cái tia trông của bắp ấy nhỉ lại thua jbbe khó đấy là con cóc nhanh lên bốn sao siêu mạnh á con cóc lên bốn sao à cái này là hai mảnh trang bị thôi chứ không phải ấy đúng không hai mảnh trang bị đi nhở mình đang thiếu đồ quá cơ bản là mình chưa có đồ đam á hơi cùi chiu đồ như đồ đồ như đồ à lên cấp rồi đúng không từ từ này bắt đầu hiểu hiểu hơn một chút rồi đấy đỡ đần rồi đấy cho con cóc ở dưới phun lửa đi nhưng mà bây giờ mình kiếm lại con kia ở đâu nhờ kiếm lại con chitana ở đâu nhờ chitana mấy tiền vậy ta chitana hai tiền à chitana hai tiền à đánh Nia, Li, carry mạnh anh à ừ, nãy mình thấy anh slide đánh một trận rồi khá là mạnh roll một chút không roll một chút kiếm con cóc với con kia không kiếm con banner không nhở kiếm một chút channel không kiếm con ờ, chitana với cả con bram hai không bram cơ bản là cầm đồ à trong vệ sĩ này còn con gì nữa không ta để mình xem hộ vệ chứ nhở có con gì bốn tiền kia nhở con cái há mồm con kia là con gì vậy ta hecorim à thì em có cóc anh cóc trung đần đấy cóc bốn tiền mà em thấy yếu quá cóc á con cóc này đâu phải là con con bốn tiền đâu làm cái hệ đâu mà cóc đần đấy <laughs> đấm ngay đấm ngay bờ năm hai xin game si phe là con gì con đó tám tiền á à ui hợp lý đấy nhờ hợp lý thế khóc bốn sao à anh tú cần em dịch không á hồi nãy anh có xem mấy cái của em gửi ấy thì thấy thiếu nhiều cái quá rồng à rồng à mundo à ok mọi người ok ok ok vậy thì bây giờ mình cần một con gì cầm đồ tanh này ngon hơn không nhở hoặc là bây giờ mình kiếm lại con chít nhá lên con chít thì mình lên cấp đi nhở khá là ngon á oji đánh olap à olap nhưng mà hiện tại chưa có olap hai cái lõi này là lõi một cái xẻng với cả một cái gì đó xẻng không biết là biến kỵ sĩ được không ta xẻm đến kỵ sĩ là cái dép à à như ngày xưa cố lên bram nhưng mà mình phải cần số zin quá không có số zin con roi này đã chiêu muộn quá anh em ạ phế nhở ô lép của zin kinh quá nước mắt à cho em tú xin nước mắt với em chỉ dịch lõi thôi mà nhưng mà nãy anh tú thấy thiếu cái lõi gì ấy cái lõi gì nhở nói chung là có một cái lõi gì nãy anh tú tìm tự nhiên lại không thấy luôn lõi kim cương gì á <laughs> còn góc đần thì em tú mà đứng nữa vt cần lấy quá ôi con xây ra cầm găng không ai lấy à lại hồi lấy con xây ra vậy em cũng cần nước mắt nè nhưng không có nước mắt nên là kiếm cheat à nên là kiếm cheat đúng không kiếm cheat đúng không con hecarim hoặc on cầm được anh á con này là con lulu con này con này chắc là mình không chơi đâu cơ bản là mình chơi rồi á nó hơi cùi anh em ạ con suitana hai ở đây thì ngon quá nhở anh tú lên góc cóc trả ơn top tám á em nghĩ con rai cầm sojin với cuồng đao mạnh ừ, cầm cầm sojin chắc chắn là mạnh rồi còn cuồng đao thì anh tú không biết nhá sojin cơ bản nó ra được chiêu á còn bây giờ ít nhất là phải có sojin hoặc là blue nói chung là có đồ mana olap à hai nhà đánh olap à heo con rim luôn em có play pace bảng đó từ riết dịch đó hu hu hu à vậy hả ok đa đa ơi Ui, con rim chiêu được hai lần con heo rim này cầm Molero ngon lắm mọi người cầm quỷ thư á nó kiểu hiệu ứng cả team luôn á khá là ngon đấy con rai kiểu mỗi lần xài chiêu xong nó cứ tăng lên hai mươi mana thành ra là không có sojin nó cắt chiêu lâu lắm nó hơi lâu nó hơi lâu con này à, cấm gì đấy suy mát gì đó mình không có nhở hơi củi anh em ạ nhưng mà chắc là mình lên cấp nhá mình lên cấp một tí nữa mình kẹp nhá thì con góc hài và lờ ừ trông nó hơi đần đần đấy tù tù <laughs> trông trông nó kiểu được cái đúng cái bụng kiểu được cái miệng to ấy. cổ to nó được cái gì đâu cái con cóc cái con cóc chưa sao vậy anh là cái hệ của Channer nhá nó như một cái ngày xưa là cái gì nhở thật ra nó giống như con bọ ấy kiểu thế nhưng mà cái này bây giờ nó tích tích từ từ từ lên anh em ạ kiểu vậy nói chung là ra sớm thì ngon á nó như con bọ này phát minh nó kiểu vậy hoặc là giống con cuồng giáo ngày xưa nhưng mà cuồng giáo là có cc con này thì nói chung là nó <laughs> nó có đam xong đần thế xì lát pháp sư đúng không xì lát ngon hơn á xì lát ngon hơn con của lá thì nếu mình kẹp đấu sĩ nữa đấu sĩ thì có con gì tanh được nhở đấu sĩ thì nói chung là có thêm con à, con on con on hoặc là kiếm con chitala nữa nhở Chitana hình như nó dỗi mình rồi sao á mình không bây giờ bán là nó không ra nữa anh em ơi hơi phế một chút còn Chitana dỗi em tú rồi con cóc là quỷ thư rồi á à giảm hưu trong tám giây à hay là sao sojin đây rồi sojin grip phép luôn nè hợp lý đấy hay làm trận roi ba nhở anh em nhở mystic một chút mystic anh em ạ đây chitana đây sojin crit phép vô cực không có crit phép đã nhá chít kìa anh dài đây đây em tú bắt ở đây em tú bắt ở đây mùa bảy có xây ra rắc lắm ừ, xây ra lắm nói chung là mình chơi rồi thì giờ mình chỉ gọi là test test bài mới thôi chứ còn chơi nữa thì nó cũng hơi gì gì á hay là đánh roi ba ở bảy một trận nhờ thử nhá nói chung là form này là chắc là hết rồi đúng không bây giờ nuôi chít để tanh thôi thôi tí nữa mình kèm hai con khác ở trên để tanh nữa là đẹp thì nữa kẹp hai con khác tanh nhá thay con bờ răm con khác đi là được à nhà này cũng đánh pháp sư chung à vậy thì hơi khó để nuôi có nhà đánh pháp sư chung anh em ạ diêu ân gen ba mana gì đó còn cái này là ngựa thì không liên quan cái này là cái gì nhỉ mọi người nhỉ hồi trước cái này là đấu sư ấy còn bây giờ thì không biết là cái gì nhưng mà lấy thử nhá thử xem nó là cái gì đó bây giờ thì có tanh thì cứ để như vậy tạm đã lên cấp kẹp invoker không invoker nói chung là chỉ tăng cho con invoker thôi nhỉ mình đang muốn đánh một bài gọi là roi ba ở bảy ấy mà có đánh nhà đánh chung nha mọi có nhà đánh chung nè nhưng mà chắc là mình vẫn lên tám á nghèo uzi nó gấu có con này con này kinh đấy cóc đần à cóc đần à giết một cháu hồi ba mươi mana à à ok vậy thì ngon nhá con roi này ngon á tí nữa mình bui full dam mà ngon đấy chứ hợp lý đấy nó kiểu lát hit được tam mana để cát à ok ok ok cảm ơn mọi người nha chắc là mình nghĩ là tí nó lắp lắp vào nó một cái vô cực nữa là mạnh luôn á mạnh khởi luôn á được vậy thì càng tốt đấy anh em ạ vậy thì mình lên tám mình kẹp sáu pháp sư không bắt lại mình có pháp sư dần đã anh em ạ chiu chiu chiu chiu chiu chiu coi như là lấy con cóc để tanh nhở mình win rồi he he he he đấm con này cái đấm con này cái hay mơ ra hơi nhiều nhở có nhà kia chơi chung rồi chứ thành ra là không zone ba sao ở đây được vẫn phải lên tám thôi lên tám phải zone đó mọi người con cóc phải sắp lên cấp rồi nè nhìn mặt con cóc đần <laughs> nhưng mặt người chỉ à ngược chỉ à? đần hơn không à quên con cóc con cóc con cóc con cóc không đần mà người ép chèo không người ép chèo đần hơn không kiểu gớp ép chèo không bằng con cóc nữa kiểu thế gớp sorry hai tính anh trận này nhiều nhà pháp sư quá rồi cầm hai kiếm cái gì vậy <laughs> rồi hai kiếm đồ ép à hay gặp so hay á cái bánh trên con cóc là sao với anh tú á cứ mỗi lần mà mỗi lần một rau là con cóc này ăn được à, hết ba cái bánh thì khi nào hết cái bánh này thì nó nó tăng tăng sao lên đó mọi người ơi nói chung là nó mạnh hơn bài mình vừa va vẫn mạnh nhở bây giờ mình chỉ cần lên cấp mình kẹp tanh thôi hoặc là mình đôn thêm con rồng gì đó nhá hợp so đi giờ sao gớp chìa đẹp trai mọi người lại hay chê thế bạc à lấy con bạc về cũng được ấy chứ ui con bạc cầm luôn vô cực của mình anh em ơi con bạc ngon thế mất con bạc rồi lấy nước mắt nhở hay lấy con ngựa <laughs> lấy con ngựa cũng được cơ mà lấy nước mắt đi tí nữa có gì mình làm bàn tay hoặc là cốc thì cũng được invoker à u con góc này trông ngấy đấy từ từ nhá con góc bắt đầu điên rồi anh em ạ con góc bắt đầu điên rồi đấy đến cái lúc nó bị điên rồi đấy invoker legion nè là cái gì đấy thử cho vào đã invoker con này có chiêu gì đây cứ thử đấy nhá magical cứ bắt lại mấy con magical đi nhà oji có cái tim băng với cả có cái này à trông chiến vậy ozin ê ông ozin này bài trận nào cũng khỏe nhở trông ghê đấy bài mình bây giờ gần tanh hơn đấy anh em ạ phải thôi một con gì bốn tiền ở trên tanh ấy một là hecarim hai là con uh, à, volibear ba là con gì nhở ba là con òn mình nghĩ là con òn là ngon nhất á con òn tanh ngon quá bờ năm thật ra là tanh cũng được nhở nhưng mà bọn kỵ sĩ này lao vào á khó chịu quá invoker hồi mana á béo con góc được 50 vàng á anh á phải không vậy đòn không vậy món cóc của ông tú ngon mà đây rồi bắt con này đi u uh, legionnaire là được cái gì nhở legionnaire có gì nữa vậy ta đấu sĩ à con này cũng là đấu sĩ đúng không cho con on thì nó cc hơn nghĩa bỏ đi cho con này ba đục tanh con này pháp sư pháp sư thì để lại đã xem sao chưa biết kinh ở đâu yếu vãi bài đóng người hát nguyên nhà cứ kinh thôi kinh thôi bây giờ mình cần thêm tanh nha ạ con gấu đi dần nữa là ok đó mọi người ơi gấu đi dần đúng không nhưng mà ly dần tăng cái gì đấy ly dần tăng cái gì đấy ly dần à? tăng máu với cả kháng phép với cả magic gì đúng không mình nghĩ là kẹp con gấu vào đi hợp lý đấy đồ này à blue à chắc là không cần nhờ mình nghĩ là rôn là cái vô cực thì thôi nhá cung giáp mà không cần diệt à diệt ra ke quyền năng à quyền năng à quyền năng cho con này ê con cóc này có lắp đồ đúng không vậy không à thôi cùi lắm đây ôi, lấy cái này đi nhở vô cực này full đam thử một ván đi xem sao full đam thử một ván đi xem sao mọi người ơi tô thêm tanh đi Whitney à Whitney con rồng này có ngon không vậy Disney nhiều đấy Sữa ngon không? Hekawin Sojin với cả bàn tay cho tạm con này đã Anivia Temper Temper Alcin Tempit Tempit là cái gì vậy? Khó hiểu nhỉ Bỏ hai con này đi đã này Khó đấy, khó chơi đấy cô này zone đã. Lulu này. Tức là mình nghĩ là cần thêm tanh á, Neko cũng được nhờ, Neko tanh cũng được mà nhờ. Ra sâu à? Ra sâu thì chắc là không cần. Tembo là báo tố à? Nhà này lên chín nó nổi á, kinh thế để nó non hai tanh nữa rider full đam kinh nhở nhưng mà sao này lên chín lại thua mình nhở bài mình cũng đâu mạnh đâu ta bài mình siêu yếu rồi thật cháo gì hết bài mình yếu vãi mơ hả anh á ly dần bóp lắm nó giết đồng đội đó à vậy hả mày để em tú ấy cái, em tú không không lên nhá mọi người đợi xíu nha chú rôn đã vladimir không cần <laughs> con góc này bắt đầu trâu trâu hơn rồi đấy hecarim hecarim hai à? hecarim hai thay vào được á bỏ tạm con invoker đi không hoặc là bỏ đấu sĩ đi như vậy đi như vậy đi như vậy đi như vậy đi bây giờ mình cần thêm một con rồng gì đó nữa thì mạnh nhờ có một con rồng gì nó tăng pháp sư không không có nhờ có con dâu y thôi à bây giờ mình mà đi chợ nhà được cái ấn pháp sư không mình kẹp con rồng mà đẹp á à, ai <laughs> top tám với anh tú à ai à, thì mọi người biết ở đây Chiu. ui tí nữa là win rồi không có hồi phục anh em ạ Bà ông zin kinh vậy Còn con rồng ba sao nữa anh em ạ Con này sắp bắt đầu trâu nhá từ từ nhá Xếp tìm tách tách ra đi Bây giờ bỏ này ra nó có bị mất không? Không mất à? À mình nuôi xong rồi tí nữa mình bỏ đi con chen nồi được mà đúng không? mình bỏ channel này đi với cả bỏ này đi à tí nữa mình kẹp thêm con rồng và phụ đam nữa là khá là hay nhờ từ từ nhá tí nữa kẹp một con rồng phụ đam nữa con rồng cầm hai đồ này nhà này dùng lilia để tanh với cả lulu à mình thì có on bút rồng cc được một phát khá là đẹp con roi của mình trưởng liên tục tại vì mình có cái hồi mana giết được người hồi mana thành ra là nhà này đi nhà này đi right hơi khó ông này một chút đánh cóc chung một cái kết ba channel phế vãi nuôi được bốn con cóc à ừ. nuôi con cóc không phải tí nó bỏ đi anh em ạ tí nữa mình bỏ đi nhá nhưng mà không biết là bỏ hết channel ra thì nó có ấy không nhở nó có mất con cóc đi không nhở không biết là có mất đi con cóc không làm bạn soraka ba không á sáng nay em tú có làm một trận zone soraka nhưng mà được có mấy con à ít lắm bạc à bạc à con bạc hà lốc bạc đi mấy cái bạc đi con bạc thì có cốc luôn khá là ngon mất rồi đấu sĩ à đấu sĩ cũng chả cần sát thủ à sát thủ huyết kiếm huyết kiếm à huyết kiếm đi lấy huyết kiếm thử nhá xem nó có hồi phục nhiều không mình thấy có huyết kiếm bây giờ nó hồi phục cho cả bọn phép được á ra đe à con này thì tanh được nhé ra đe nhưng mà ra đe cầm đồ này không ngon anh em ơi ra đe cầm đồ này không ngon ra đe cầm đồ đấy không ngon mọi người ạ phế lắm cho tạm ăn chim đi ra đe về hai slot bỏ con này ấy, bỏ con này ra à không bỏ con này ấy, bỏ con này ra cóc này là full rồi đúng không cóc bốn sao là full rồi đúng không bốn sao rồi bỏ thôi anh nhở, ok ok nhá hết bán năm tú bỏ cái chiếu luôn nhưng món cóc này bốn sao là hết rồi đúng không anh xì lai sao con cóc nhiều đam vậy sao ông nào kêu con cóc phế đấy con cóc này mạnh mà con cóc này nhiều đam nhất nè đừng bỏ bỏ đi là giảm đam á bỏ đi là giảm đam à huyết kiếm giờ đem phép cũng hồi máu đó ừ, em tú biết rồi ui atcha nhá từ từ nhá con rồng này ngon đó con rồng atcha này siêu kêu ngon không anh slide ừ. đã chiêu lâu lắm à đủ lắm á chiêu nó là gì à vậy thôi bỏ đi tí nữa mình đã có audience zone á xong mình cho vào không được nhưng bây giờ phải lên cấp được cơ Gimmy mạnh và Gimmy. Gimmy mạnh đấy. Điền ở VT bài có gì đâu. Ui, con on ở VT không kịp ra chiêu luôn kìa. Gimmy chơi đều đấy. Ui, con bạc khóa hết luôn. VT chịu rồi. Gimmy chơi ác quá à. À, đầu đấy. từ nhá phải có con rồng ấy bỏ ăn chim được mà anh tú ừ, bỏ ăn chim được nhưng mà phải cần một con gì đã phải có một con gì mới bỏ ăn chim được cơ bản là bây giờ đầu này chưa có con nào cầm được ui vô cực nữa nói chung là mình lên cấp đi mình lên cấp mình roll một con bốn tiền thì đó mình bỏ nhá con này chắc là bỏ luôn đi sáng sáng à atta có ấn pháp sư nó lỗi cực có ấn pháp sư nó chia chiêu hai lần đúng không nói chung là có ấn pháp sư mình nghĩ là kẹp mấy con rồng đều ngon đó thật rồng nào cũng được luôn rồng quét ne à từ nó mình rôn tạm đó anh em ạ nói chung là cứ rôn con rồng đi ra được con rồng nào thì xả rồng đó rồng marit à rồng là mười tiền đấy thật sự là mười tiền không có rồng là mười tiền không rồng tám tiền thì nó hơi cùi anh em ơi ra sâu ra sâu ô gì còn lốc nữa lốc cũng phải chết anh tú lốc thì anh tú chịu ra sâu à ra sâu chết luôn rồi à? <laughs> ra sâu chưa kịp làm gì ra sâu nói chung là mạnh đấy phải lên hai sao anh em ạ Ozin chiếu mình quá phát ai nhá? khó quá anh em ạ khó chơi quá hơi khó chơi một chút hơi khó chơi một chút không chắc là mình nghỉ á mọi người nghỉ xong rồi tối chơi tiếp nhé bye bye mọi người nhá cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi livestream và ủng hộ mình nhé bye bye anh em nha bye bye